<laughs> Rồi, hello hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến. Hello các bạn. Chào mọi người nhá, lại là thầy Thuận đây. Vào đi em ơi, vào đi, vào đi, vào đi. <laughs> Rồi, ok rồi. Đang rất là mượt mà rồi đúng không? Thầy vừa chia sẻ vào trong các nhóm và trong uh, uh, lên trên trang cá nhân xong. <laughs> Chào bạn uh, Trần Kim Thi nhá, chào Nguyễn Vũ Trọng Hiếu, chào Hà Thu Thảo, chào Nguyễn Thu Tuyết, chào Cung Thùy Trang, chào bạn Đặng Thị Kim Huệ, ai chà chị trợ lý luôn. Chào bạn uh, Lê Diệu Linh, Huỳnh Thị Cẩm Vân, chào Vũ Thị Linh, chào Vũ Linh Nhi, Lê Khánh, chào Thùy Linh nhá. Chào Hoàng Hiền. Thầy nói chuyện đi thầy, ok, thầy vừa chia sẻ vào trong các nhóm với cả là chia sẻ lên uh, <coughs> trong uh, trên trên trên trang cá nhân của thầy. Các bạn uh, đợi thầy tí xem. Chào Nguyễn Phượng nhá, chào Nam Nguyễn. Hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đúng không ạ? Thực chiến cái đề thi ờ, số 04. À, ờ, tại sao thầy gọi thực chiến bởi vì thầy tin là rất là nhiều bạn chúng ta đã làm rồi. Đúng không? Chúng ta đã hoàn thành xong đề này. Các bạn cũng đã làm rất là đầy đủ và chi tiết rồi. Đó, có điểm rồi đúng không? Nhưng bên cạnh đó thì có một số bạn chúng ta chưa kịp làm. Thế nên là hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau thực chiến luôn. Đó, tức là chúng ta sẽ cùng nhau làm với thầy luôn. Đồng ý không ạ? và xong quá trình làm thì mình sẽ được ờ, biết rằng là mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm luôn đó ok không rồi các bạn vào đi nhé các bạn những bạn nào vào rồi chúng ta nhanh chóng các bạn chia sẻ livestream này về và đồng thời các bạn uh, comment xuống dưới đúng không điểm danh một cái các bạn ơi ok để thầy kiểm tra lại tí và thầy chia sẻ vào trong các nhóm trong uh, uh, fanpage cái các bạn nhé em quên nộp ạ chào sang đào nhá chào bạn anh lai chào nguyễn hiền chào lươn hoàng mai chào đặng hiếu đó, ờ, chào Phương Thảo Nguyễn nhá. Đó, ờ, thầy chào em cái đã thầy. Ok, chào Đặng Hiếu rồi, chào bạn Thương nhá. Chào Nguyễn Ngọc, cảm ơn Ngọc đã tặng thầy 75 sao. Chào Nguyễn Thu Thủy, chào bạn Thùy Linh. Em làm rồi mà quên nộp à thầy. Ừ, nói chung là, là nếu như bạn nào chưa kịp nộp thì thầy trò chúng ta uh, sẽ cùng thực chiến luôn. Đó, đồng ý các bạn đợi thầy một tí, thầy chia, chia sẻ vào trong các nhóm một cái các bạn nhé. <clears throat> bạn nào đang xem thì các bạn chia sẻ về trang cá nhân của mình đi các em. Đó, ok chưa? Đợi thầy kiểm tra phát nào em đã chia sẻ được chưa sau đó thì thầy trò chúng ta sẽ bắt đầu luôn đúng không rồi ok rồi đó rất là mượt rồi các bạn không biết là trên ờ, trên trường của các bạn ờ, chúng ta đã có lịch thi học kỳ chưa các bạn biết rằng là một số bạn chúng ta cũng đã thi rồi đúng không chắc là tầm khoảng 20 phần trăm thôi còn 80 phần trăm còn lại là các bạn chưa thi đó, đúng không Tuy nhiên là dù các bạn có thi rồi hay chưa thi thì uh, mọi người cũng biết rằng là cái đề thi Trung học thông quốc gia của chúng ta ấy, thì thầy nói tắt đó là đề thi đại học. Thì trọng số nó rơi vào học kỳ 1 nó rất là nhiều. Đó, tức là những cái câu khó là một này đúng không? Rồi uh, về số lượng câu là hai. Tập trung rất là nhiều trong cái phần học kỳ 1 của các bạn. Đó, thế nên là những bạn nào học tốt học kỳ 1 rồi thì chúng ta sẽ có cái nền tảng rất là tốt đúng không? Nền tảng rất là vững chắc để chúng ta có thể chinh phục các điểm 8 cộng và 9 cộng nha đối với môn toán. Đúng không? quên nộp có bị gì không thầy bạn lê khánh ly đúng không uhm. các bạn à, nên nộp các bạn nộp đầy đủ bởi vì uh, thầy sẽ hệ thống lại toàn bộ cái điểm của các bạn đúng không trong quá trình học thì uh, những bạn đã làm rồi uh, những bạn đã nộp bài rồi đúng không chấm điểm rồi thì chúng ta đều có một cái hệ thống nó lọc hết nhá tuần sau học buổi sáng đi thầy ở ai trà có một số bạn bảo học buổi sáng <laughs> đó ra thì thầy dạy buổi sáng cũng được thôi nhưng mà thầy sợ các bạn không học được hôm trước thì có một số bạn là là, là có đề xuất là, học vào buổi sáng nhưng mà thầy sợ là buổi sáng các bạn không dậy đâu đúng không Chào, cảm ơn bạn Diệu Huyền nhá tặng thầy 7 làm sao ok cảm ơn kem mọi người vào rồi các bạn comment xuống dưới chào thầy thuận một câu đấy các bạn đồng thời mình chia sẻ livestream này về để chúng ta lưu lại các bạn nhé các bạn giúp thầy chia sẻ livestream này về vào trong các group học tập của các bạn đúng không và các bạn uh, nếu yêu thương thầy thuận đó, nếu quyết định là khô máu với thầy thuận thì các bạn có thể thả tim thầy một cái đừng like các bạn đừng like nhé đó, những bạn nào đã yêu thương thầy thuận rồi đúng không đã nguyện gắn bó với thầy rồi thì các bạn thả tim với thầy một cái nhá <clears throat> đừng có like các bạn ơi đừng có like đó thả tim thôi đúng chưa bạn võ đình quân bỏ học 3 giờ sáng cho máu lửa thầy ơi học 3 giờ sáng sợ giờ đấy các bạn có dậy được không mới là vấn đề chứ chào em đi thầy chào mai tú anh nhá chào bạn nguyễn linh ngọc à, mai em thi thầy ơi mai em thi là hôm nay là học là như thế là quá hợp lý cho con gì nữa đúng không thả tim hai cái luôn à ok cảm ơn bạn Nguyễn Thảo Vân nhá ờ, các bạn đừng like các bạn ơi đừng like bây giờ thầy mới biết một điều rằng là như thả tim nó nó, nó rất là, là là tuyệt vời luôn đúng không <clears throat> đó là để đo đếm những tình cảm những yêu thương mà các bạn học sinh đã dành đến cho thầy Thuận thế nên là chúng ta đo đếm bằng tim thôi nên các bạn đừng có like các bạn nhé đó thầy hò hét tên em đi thầy <laughs> chào trọng quý Ờ, ngày mùng 5 tháng 1 em thi à? Mùng 5 tháng 1 thì thầy nghĩ là hợp lý đúng không? Bởi vì đa số là cuối tháng 12 đầu tháng 10 đọc đầu tháng 1. Đó, chúng ta chỉ còn tầm khoảng uh, mấy ngày nữa thôi là hết năm 2021 rồi đấy. Nếu như bạn nào mà hiện tại mà chúng ta học còn lơ tơ mơ là, à, rất là khó khăn để chúng ta có thể là là là, là đỗ đệ được đại học đấy. Đúng chưa? Các bạn phải luôn luôn cố gắng và nỗ lực các bạn nha. <coughs> Đề này khoai quá thầy ạ, à. Tạ Minh Huyền à. <laughs> Sao đề nào các bạn cũng gọi khoai vậy? Lạ thật nhỉ À, hôm trước thì thầy vừa gửi cho các bạn bộ uh, à, 10D đúng không? 10 đề thi học kỳ mà sao mà <laughs> thầy thấy rằng là các bạn các bạn làm đề kiểu gì mà đề nào các bạn cũng gọi là khoai là như nào nhỉ? Đi trách nhiệm với tự luận luôn á. À, lạ nhỉ? Bây giờ mà các bạn thi học kỳ mà còn thi tự luận á. À, lạ đấy, hơi hơi lạ. Thầy tưởng là bây giờ 100% là thi trách nhiệm rồi chứ còn có trường của các bạn còn có thi tự luận nữa đó. Ê, lạ đấy các bạn thấy nghĩ rằng là nếu như tự luận thì chỉ dành cho các em lớp 11 thôi chứ còn các anh chị lớp 12 mà bây giờ thi tự luận thì có vẻ là hơi hơi khoai đúng không Chúc thầy buổi sáng vui vẻ à bạn Trần Kim Thi đúng không? <laughs> thầy chữa đi thầy ok. À, đang gần một nghìn bạn rồi đúng không? Các bạn à, chia sẻ thêm một cái là hôm nay à, chúng ta gọi là phấn khởi một tí các bạn nhé. À, trong lúc mà thầy trò chúng ta trò chuyện với nhau thì à, chúng ta sẽ đặt ra một cái mục tiêu đúng không? Đủ một nghìn hai trăm bạn đó, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Nên uh, những bạn nào đang xem thì chúng ta cứ mạnh mẽ các bạn chia sẻ và thả tim ủng hộ thầy. Đúng không? Hôm nay thì uh, thầy trò chúng ta sẽ cố gắng chiến đấu đủ 50 câu thì thôi. Đó, đúng không? Còn không thì chúng ta chữa tầm khoảng 30 câu thôi. Các bạn thích thầy chữa 50 câu hay là chữa 30 câu nào? Các em comment xuống dưới thầy biết nào. Để xem là các bạn thích 30 hay là 50. Đúng không? Thích, thích to hay là thích bé? <laughs> Tự luận là điếc thầy ạ. Thực ra thì thầy không nghĩ rằng là bây giờ thi tự luận hợp lý đâu. Bởi vì ờ, đề thi trung học phổ thông quốc gia thì bây giờ cũng là thi là gì các bạn? Thi trắc nghiệm mà, kể cả đề đánh giá năng lực của đại học quốc gia thì vẫn là thi là thi trắc nghiệm. Thì có một cái phần mà tự luận duy nhất mà thầy được biết đấy Đó là cái kỳ thi ờ, gọi là kỳ thi tư duy của đại học Bách khoa. Người ta gọi là một cái phần gọi là phần đọc hiểu thì cái đấy tự luận thì cũng đúng bởi vì nó là bài toán thực tế. Đúng không? Còn những cái chương trình mà lớp 12 này thì hầu như là bây giờ chúng ta thi trắc nghiệm là nó ok hơn nhá ba điểm tử luận à ai chả ba điểm tử luận thì căng nhỉ hơi khó hiểu một chút nhỉ hơi hơi khó hiểu đấy các bạn ít khi mà có trường thi tự luận lắm thật ít lắm các bạn đó đúng không thường là đa số là thi là thi 100% full trắc nghiệm luôn nhưng bây giờ có thi trường thi tự luận thầy cũng khá là bất ngờ vậy đó. nếu như tự luận thì các em lớp 11 thì có thể đúng nhưng mà các em lớp 12 mà thi tự luận bây giờ thì có vẻ hơi khoai đúng không à đúng rồi nhắc mình nhớ các bạn uh, chúng ta vừa qua thì có tầm khoảng hai đề nó rất là chất lượng mọi người có biết là đề gì không uh, trong thời gian vừa qua tức là trong tuần trước ấy, và tuần này thì thấy có hai đề nó rất là chất lượng đó là đề của sở hà tĩnh đó, thi online lần 3 và cả đề của sở hải dương thì sang tuần sau thì uh, thầy sẽ dự kiến là sẽ chữa một trong hai đề đấy trong khóa live t cho các bạn tức là những bạn nào trong khóa luyện đề thì các bạn cứ chuẩn bị sẵn sàng đi đó đúng không thầy sẽ gửi cho các bạn lịch học vào ngày mai hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ hôm nay thứ sáu thứ bảy và chủ nhật. Chắc là chủ nhật. Đúng không? Chủ nhật thì thầy sẽ gửi cho bạn lịch học thì sang tuần sau chúng ta sẽ làm quen với các bạn một đề thi thử rất là hay. Nó cũng nói chung hay thôi thôi nhưng mà thực ra là nó khó. Đúng không? Thì thầy đang lấy ý kiến của các bạn thầy chỉ chữa một trong các đề đấy thôi. Bởi vì lịch thì chữa đề là bây giờ thầy đang ờ, đang sắp xếp là là tối thứ tư. Đúng không? Có đề của Sở Hải Dương và đề của Sở Hà Tĩnh. Đúng hai đề đấy thì đều là hay như nhau, đều khó như nhau đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên rằng là chúng ta chỉ chọn một trong hai đề đấy thôi nhá nên các bạn uh, có thể bình chọn và sau đó thì chúng ta chú ý lịch học của thầy đúng không đấy thầy thấy là có nhiều bạn bảo là đề hạt tích lắm thực ra thì thầy cũng có xem qua đề đấy rồi nó cũng phải hay đâu bạn <laughs> nói hay thì có vẻ là hơi khinh thường nó nhưng nó khó <laughs> đúng không đó, thầy cũng muốn là cho các bạn va vấp dần đi đó đúng không bây giờ thì chúng ta lú thì còn đỡ là mình biết mình biết ta trăm trận trăm thắng đấy các bạn đúng không đó các bạn biết rằng là mình đang ở đâu chúng ta yếu chỗ nào làm đề nó có khó hay không thì chúng ta làm quen dần đi nhá sang tuần sau thì thầy sẽ sắp xếp chuyện cho các bạn còn tuần này thì thầy trò chúng ta vẫn tiếp tục gọi là tốc lực để ôn thi học kỳ cho các em đồng ý không ạ <clears throat> ờ, cảm ơn bạn Phúc Huy nhá đã tặng thầy 75 sao học thôi thầy ơi đủ 1.200 bạn chúng ta bắt đầu các bạn ơi nào mọi người đang xem thì các bạn chia sẻ luôn và ngay cho thầy nào đó các bạn dừng lại hai giây đúng không chia sẻ luôn và live stream này về uh, trang cá nhân của các bạn và chia sẻ vào trong các group học tập nhá đồng thời mọi người thả tim thầy cái các em ơi à, chữ Hải Dương như thế hôm trước thì thầy có thằng một câu rất là buồn cười có bạn bảo là thầy ơi thầy chữa đề Hải Dương đi bởi em thích ăn bánh đậu xanh <laughs> liên quan vãi trưởng <laughs> đúng không bảo là chữa đề Hải Dương là đề sửa tĩnh thì bảo là chữa đề Hải Dương vì em thích ăn bánh đậu xanh đó <laughs> các bạn thấy có liên quan không đúng là bá đạo trên từng hạt gạo đúng không <coughs> Cảm ơn bạn Võ Thị Thanh Ngân nhá, tặng thầy 75 sao. Ok, những bạn nào mà mà các bạn có sao free ấy, hình như là free các bạn, chúng ta có thể gửi tặng thầy nhé. Thầy cũng không biết làm gì nhưng mà rất là vui. Cảm ơn bạn Đặng Hiền, cảm ơn bạn Nguyễn Thảo đã tặng thầy 75 sao. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Chào Văn Đức Phúc, chào bạn Võ Đình Quân. Được chưa? <coughs> em xe rồi thầy ơi, ok. À. Nhân tiện thì các bạn có file đề chưa đấy? Có file đề chưa các bạn? Hôm nay chúng ta thực chiến luôn nhé. Bởi vì một số bạn chúng ta làm rồi thì ok đúng không? Mà bây giờ nếu các bạn chưa kịp làm thì chúng ta sẽ cùng làm với thầy luôn. Cùng comment đáp án. Đúng không? Thì à, nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Em có 100 sao. Đúng không? Mà để tặng group em rồi thầy ơi. Bạn trọng quý đúng không? <laughs> ok. Tặng thầy nốt ạ. À? Ai chà, ai chà. Có bạn tặng thầy 100 sao thật cơ các bạn. Cảm ơn các em rất là nhiều nhé. Cảm ơn bạn Hồ Minh Đức. Cảm ơn bạn Thủy. Có một số bạn thầy còn chưa kịp đọc. Cảm ơn bạn Đặng Hoài Nam này. Đó, cảm ơn bạn anh ánh tuyết tặng thêm 100 sao ai chả phải ghim comment bạn lên mới được chứ bạn ánh tuyết nhé cảm ơn bạn ánh tuyết rất là nhiều sao mặt thầy liver nó khác với lúc selfie thì thầy <laughs> lúc selfie thì nó phải ảo mà các bạn ảo tung chảo còn lúc livestream này thì nó hơi hơi bị chặt cu một cái nhé <coughs> cảm ơn bạn khả trần nhá rồi ok sẵn sàng chưa các bạn đủ 1.200 bạn chưa rồi ok chúng ta bắt đầu nhá 1.200 bạn chúng ta sẽ xuất phát đúng không <laughs> Nhắc tên em để em có động lực 10 điểm học kỳ 1 với ạ. Ôi trời ơi, hôm nay nhiều bạn tặng sao quá. Cảm ơn bạn Văn Hoành nhá. Cảm ơn bạn Nguyễn Ánh. Cảm ơn bạn Tuyết Mai. Cảm ơn bạn uh, gì đây? Đào vì Đào Văn Toản à? Ok. <coughs> Sửa đi thầy. Ok, bắt đầu các bạn, bắt đầu nhá. Vào việc luôn đúng không? Hôm nay các bạn muốn thầy chữa 30 câu hay là chữa 50 câu nào? Mình comment xuống dưới thầy xem nào. Đó, đúng không? Đề này thì đề 50 câu rồi nhưng mà thầy đang rất là băn khoăn không biết là chữa các bạn 30 câu hay là 50 câu đây à, tùy thuộc vào cái sự nhiệt tình của bạn đúng không đông bạn xem thì chúng ta sẽ chữa hết nhá còn ít bạn xem quá thì thầy sẽ chữa tầm khoảng 30 câu thôi à, thế nên là mọi người ờ, khi xem livestream của thầy ấy, thì các bạn đừng tiếc một xe hay là một team các bạn nhé đặc biệt là những cái buổi mà livestream để tổng ôn cấp tốc cho các bạn học kỳ 1 như thế này đúng không ạ đều là những buổi nó rất là thiết thực và bổ ích được chưa ok chưa đó tùy thuộc vào các bạn đấy nhá chúng ta phải mạnh mẽ lên đúng không đó đông số lượng bạn xem thì thầy sẽ chữa hết tất cả cho các bạn đúng không? còn ít bạn xem thì chúng ta chỉ chữa tầm vài câu thôi nhá à, thế nên là mọi người cứ chia sẻ thật nhiều và và thả tim thầy để thầy có thêm nhiều động lực để chiến đấu với các bạn đồng ý không rồi bắt đầu các bạn câu số 1 nào câu số 1 nhưng mà mọi người phải comment đáp án xuống dưới nhá đã đó nên phải thực chiến là các bạn cùng làm với thầy luôn đấy đúng không Cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Tuyền nhé, tặng thầy 75 sao. Ok, một số bạn mà cảm uh, đã tặng sao thầy mà thầy chưa kịp cảm ơn các em thì các em uh, vui lòng à, thông cảm giúp thầy nhé, bởi vì thầy không đọc hết được tên các em. Đó, trong thâm tâm thầy thì luôn luôn cảm ơn các em rất là nhiều nhé. Rồi, cảm ơn bạn Trương Minh Cương. Ok, cảm ơn các em rất là nhiều. Bắt đầu các bạn. <clears throat> Câu 1. Tìm đạo hàm cấp 1 của hàm số loga, đúng không? Loga cơ số 2 của 2 cộng 1 trên khoảng từ trừ 1 phần 2 đến dấu vô cùng. Đó, đáp án gì đây? Đáp án gì đây? Câu 1 nào, câu 1 các bạn ơi. Phải comment đáp án xuống dưới nhá. Thực chiến mà mà, mà chỉ xem không thôi thì không có hiệu quả đâu. Đúng không? Bài này thì mình rõ ràng là mình có công sức sẵn rồi. Đạo hàm của loga có công thức là gì? Các bạn còn nhớ không? Loga cơ số A của B tất cả phẩy thì bằng gì các bạn? Bằng B phẩy trên B lên A. Đó, rất là dễ nhớ đúng không? Thế trong bài này thì y phẩy của thầy là nó chính là thằng này B các bạn ấy đúng không hai à, cộng một tất cả phẩy thì bằng hai tóm lại là chúng ta sẽ bấm máy tính hoặc là chúng ta có thể nhầm luôn đó là hai đúng không ạ trên cho b lena b của thầy nó là hai cộng một đúng không ạ hai cộng một lena là len mấy các bạn len hai tóm lại đáp án là gì đáp án b đó được chưa thầy ơi chữa đi thầy lang quá rồi nếu như bạn nào mà thấy lang thì chúng ta có thể chuyển trang kênh youtube bởi vì thầy nhớ là thầy đang phát đồng thời trên cả page và cả youtube luôn thì phải đúng không đợi thầy tí xem nào Đúng đúng đúng đúng chính xác. Ở trên YouTube thì thầy vẫn có phát, ở trên fanpage thì thầy cũng có phát. Thế nên là nếu như bạn nào mà cảm thấy giật lắc ở đâu thì các bạn có thể chuyển sang YouTube. Đúng không? YouTube thì nó sẽ xem mượt hơn và nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều đấy các bạn. Được chưa? Câu 1 là bàn B. nó ok nhá. Rồi tiếp tục câu số 2 nào. Câu 2, bấm máy thế nào thầy? Thực ra thì bài này bấm máy là bấm được. Nhưng mà thầy không dạy đâu. <laughs> dạy bài này cho các bạn bấm máy thì là chỉ làm hư các em thôi. Đúng không ạ? Nào câu số 2. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số nào dưới đây? Đó, đây là đồ thị có chữ gì các bạn? Có chữ m này đúng không? Cái chữ m thì bản chất nó là bậc 4 trung phương. Thì các bạn loại đáp án C này. Đúng không? Hệ số A đi xuống thì chắc chắn là nét cuối cùng đi xuống thì quyết định đến hệ số A của chúng ta mang dấu âm. Đó, nhưng mà có mấy điểm cực trị đấy các bạn. Có 3 điểm cực trị thôi, đúng không? Một đồ thị bậc 4 trùng phương có 3 điểm cực trị khi nào? Khi tích A nhân B của chúng ta trà dấu nhau tức là a và b là gì các bạn phải âm đúng không đó thì chúng ta loại đáp án b đi này đó, chỉ có đáp án a và đáp án d thì chúng ta chọn đáp án nào đấy đáp án a thôi đúng không đó, còn nhiều bạn hỏi tại sao đáp án a thế thì bởi vì các bạn nhìn thấy này nó đi qua gốc tọa độ có nghĩa là nếu như các bạn thay x bằng không vào thì y phải bằng không đúng không đây các bạn thay x bằng không vào thằng này này thì có đúng là y của chúng ta đúng bằng không luôn không trong khi đó ở đáp án d thì nếu như mà các bạn thay x bằng không vào thì y mấy y mấy y bằng một đúng không thằng này sai lòi mắt ra con gì nữa thì chốt lại là bạn a đúng không ạ nếu như bạn nào trong quá trình đi thi thầy tin là mấy bài này nó chỉ làm đúng một tích tắc là ra ngay đúng không? nhìn lướt qua như một cơn gió luôn đó làm nhanh như cách người yêu cũ của bạn trở mặt luôn đúng không bạn nào đã có người yêu cũ mà các bạn ờ, thấy người yêu của mình là trở mặt như thế nào thì chúng ta phải làm nhanh như thế nhá tiếp tục câu số 3 chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau hình có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp đúng nhỉ đúng đúng đúng đúng ở đáy là tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp hình thang thì có mặt cầu ngoại tiếp hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp đáp án đúng chắc chắn là bạn gì các bạn câu 3 thì mặc dù lý thuyết thôi nhưng mà thầy tin là nhiều bạn không biết làm đâu thật đúng không ạ đa số các bài toán về hình đa diện hoặc hình chóp ấy mà muốn có mặt cầu ngoại tiếp thì đáy của nó phải gì các bạn phải tồn tại một đường tròn ngoại tiếp được chưa hình bình hành này tứ giác này và hình thang là những hình mà chúng ta sẽ không tồn tại gì các bạn không tồn tại gì không tồn tại gì các bạn đường tròn đúng không ạ đường tròn đó đường tròn ngoại tiếp cái đó nó chỉ có hình thang cân thôi đáp án đúng của chúng ta đáp án D đúng em không biết làm câu ba à đúng rồi đấy các bạn thấy có nhiều bạn rất là thật thà luôn các em ạ không biết làm thì nói không biết làm <laughs> cũng đúng mà đúng không? câu này là câu lý thuyết thôi nhưng đáp án chuẩn của chúng ta đáp án D đúng chưa Lý do bởi vì trong tất cả những hình này thì chỉ có hình thăng cân mới tồn tại đường tròn đi qua gì các bạn đi qua bốn đỉnh của hình thăng cân đấy người ta gọi là đường tròn ngoại tiếp đúng không? đấy tồn tại đường tròn ngoại tiếp thì nó mới có mặt cầu ngoại tiếp được các bạn nhớ chưa đó <clears throat> câu 4 câu 4 nào cho hàm số fx xác định và liên tục trên r có đồ thị như hàm số ở bên khẳng định nào sau đây là sai đó, đáp án gì đây sai sai sai nào hàm số đồng biến nghịch biến đúng không đồng biến đến khoảng từ 1 đến dương cùng đúng hay sai đúng này đồng biến đến khoảng từ âm vô cùng đến trừ một âm vô cùng đến trừ một và một đến dương cùng đúng này hàm số nghịch biến trừ 1 đến 1 trừ 1 đến 1 cũng đúng này hàm số nghịch biến chứ khoảng từ 0 đến dương cùng là sai đáp án D đúng chưa các bạn bởi vì sao x thuộc khoảng từ 0 đến dương cùng thì nó vừa có nghịch biến vừa có định gì các bạn đồng biến à, đúng rồi. tất cả những bài này đều là những bài toán rất là dễ chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy hai từ thôi đó là từ gì từ xu thế đúng không ạ à, x của chúng ta chạy từ không chạy đến dương vô cùng thì đồ thị của chúng ta nó sẽ vừa đi xuống vừa đi lên đúng chưa thế chứng tỏ là vừa có đồng biến vừa có nghịch biến đó vì thế đáp án D của chúng ta là đáp án sai được chưa câu 5 câu 5 nào đáp án gì đây vật thể nào sau đây không phải là hình đại diện không phải nhé đó, hình 1, hình 2, hình 3, hình 4 đúng không cho bốn hình hình nào không phải là hình đa diện đáp án đúng là đáp án gì các bạn đáp án A đúng chưa bởi vì hình đa diện thì có một tính chất mà mọi người phải nhớ đó là, là mỗi một cạnh nó là cạnh chung của ít nhất là gì mình các bạn hai mặt đúng chưa trong khi đó thì thằng này nó là một cạnh này đó các bạn nhìn thấy hình này không cạnh này thì nhìn xương xương là nó sẽ là là cạnh chung của bốn mặt đúng không ạ thì nó chính là vi phạm cái điều kiện để nó là hình đa diện đúng chưa thì chúng ta chọn đáp án là gì đáp án A không ạ? Vì nó đề thực chiến nên mọi người phải làm nhanh và sau đó thì mình comment đáp án xuống dưới thầy luôn thì nó mới mang tính thực chiến. Được chưa? Mạng lang vậy, lang thì các bạn uh, chuyển qua YouTube nhé bởi vì thầy đang phát đồng thời trực tiếp ở trên cả hai kênh luôn. Đó là Facebook và YouTube. Đó, YouTube thì các bạn chỉ cần search Hồ Thích Thuận thôi và sẽ ra kênh của thầy. Đúng không ạ? <coughs> Tiếp tục câu 6 nào. Câu 6. Cho hàm số x liên tục trên R hiệu về phần tử là trừ 1 và có bảng về thiên như sau khẳng định nào sau đây là sai đúng không có hai đường tiệm ngang là sai các bạn này đáp án a luôn đó đúng không ạ là đáp sai luôn còn gì nữa tại sao vậy bởi vì nó chỉ có một đường tiệm ngang đó chính là y bằng gì các bạn y bằng hai thôi đó, còn thằng này là làm gì có tiệm ngang các bạn nhớ không? có nhớ không các bạn đó, tất cả những bài toán mà liên quan đến đường tiệm ngang thường là chúng ta nhìn cho thấy khi x của chúng ta tiến tới gì các bạn x tiến tới cộng và trừ vô cùng sau đó thì nhiệm vụ của chúng ta là các bạn dòng xuống dưới. Dòng xuống dưới. Nếu như y của chúng ta là một con số cụ thể thì chính con số đấy được gọi là đường tiệm ngang. Đúng chưa? Thì trong bài này nó chỉ có một tiệm vượt ngang thôi. Đó là y bằng 2. Đó, được chưa các bạn? Câu 7. Câu 7. Cho x là hai số thực dương khác một, alpha và beta là hai số thực tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là sai? Đó, mọi người phải chú ý đọc kỹ đề nhé. Các bạn cũng đừng khinh thường nó các bạn ạ. À đọc đề là, là là cái yếu tố then chốt của chúng ta đúng mặc dù có thể bài dễ hoặc bài khó nhưng mà nhiều lúc người ta hỏi mình đề sai thì các bạn chọn đúng là là ok là là là toang đấy đúng không sai là thằng nào đây đáp án sai là đáp án nào gọi đáp án sai của chúng ta đó là bán gì đáp án C đúng không ạ x ăn mũ alpha chia y mũ beta thì đây không có cùng cơ số mà cũng chả có cùng số mũ vì thế chúng ta sẽ suy ra đáp án C đáp án sai luôn đó đúng không Câu 8. Khối đa diện đều loại 3 và 5. Các bạn có biết là số 3 là gì không? Và số 5 là gì không? Khối đa diện đều thì chúng ta có tổng cộng là mấy loại nhỉ? 5 loại đúng không? 5 loại. Và ba này người ta gọi là chính là gì? Là số cạnh của một mặt. Đúng không? Tức là ví dụ số 3 thì có nghĩa là có ba cạnh. Đồng nghĩa với việc đó là cái khối đa diện đều này, tất cả các mặt của chúng ta đều có ba cạnh, người ta gọi là một tam giác đều. Đúng chưa? Còn số 5 này là gì? Số 5 này đó là mỗi một đỉnh là đỉnh chung của mấy mấy cái bạn. Mỗi một đỉnh là đỉnh chung của mấy của năm gì? Năm mặt đúng không? Thì tóm lại đáp án gì? Đáp án là 20 mặt đều. Tứ diện đều thì không phải rồi. 8 mặt đều thì cũng không phải. 8 mặt đều là gì nhỉ? 8 là bát ấy, bát diện đều thì cũng không phải đúng không? Đó, lập phương thì càng không. Thì đáp án đúng là đáp án A thôi nhá. Cái này là cái lý thuyết rồi mọi người dở sách giáo khoa ra thì chúng ta có ngay. Đó, đúng không? Bạn Phạm Thúy chọn B à? Ái chà, các bạn chọn B là sai rồi các bạn nhá. À, B là sai, các bạn chú ý thầy số 5 này này. Đúng, đúng ạ, chú ý số 5 nhé. Câu 8 phải đáp án A, đúng không? Câu 9 à, câu 9. Cho hàm số này biết y phẩy tại 0 bằng 1 tìm y phẩy tại 1 bằng bao nhiêu? À, y phẩy tại 0 bằng 1 thì chúng ta phải tính y phẩy trước các bạn. Đúng không? Đó, sau đó thì chúng ta mới tính y phẩy tại 1 sau. Đó, tóm lại bài này chúng ta sẽ sử dụng công thức đạo hàm là bằng a nhân b tất cả phẩy bằng a phẩy b cộng với b phẩy a đó, người ta gọi là đạo hàm của tích đấy đúng không thì tóm lại là y phẩy của chúng ta trong bài này bằng gì nào các bạn tính nhầm nhá em x tất cả phẩy bằng em x luôn nhân với b là nhân x bình cộng với mới đó được chưa cộng với b phẩy a thì bản chất nó là thằng này phẩy này nhân a thì thầy tính nhầm luôn cho các bạn đó là em x nhân với 2 cộng m đúng chưa tương đương với y phẩy của chúng ta sẽ bằng gì nào em x các bạn đặt lần nhân tử chung nhá trong ngoặc con x bình này đúng không cộng với m cộng 2 nhân x và cộng với gì các bạn cộng m đó à, đúng á thế đề bài cho y phẩy tại không bằng một y phẩy tại không mà bằng một thì mình sẽ suy ra cho thầy xem m nhỏ bao nhiêu tại không nhá em cũng không là bằng một này đúng không thằng này không này thằng này không này thế m mấy các bạn m mấy m một đơn giản không y phẩy không bằng một thì chúng ta thay x bằng không vào thằng này bằng một thằng này bằng không thằng này bằng không m bằng một đúng không à, bây giờ đề bài hỏi các bạn y phẩy tại một bằng bao nhiêu y phẩy tại một thì bây giờ chúng ta thay vào chúng ta chỗ nào có x thì mình thay một vào chắc chắn thằng này bằng e này e mũ một bằng e này đúng chưa nhân với gì nhân với gì các bạn tính nhầm nhá chỗ nào x thì các bạn thay một và m thì bằng một luôn thay cho nhanh một cộng mấy một chỗ này là cộng 3 này đúng không? cộng với 4 đúng không đó cộng với m nữa tóm lại là bằng 4 được chưa đáp án này uh, ờ, 4E đúng không? Được chưa các bạn? 5E à? Ờ, chỗ này 1 mà đúng không? Ờ, chỗ này e là cộng 3 mà. Cái 4 4 1 5 à nhanh 5 5 5 5E đúng không? Tí là toàn các bạn. Đó, ờ, được chưa? 5E, 5E, 5E. Chưa, không phải 4 đâu nhá. Câu 10, tí nữa chặt cù đúng không? May là thầy vẫn tỉnh. <laughs> Câu 10 nào. Giả sử A và B là các số thực dương bất kỳ tìm biểu thức của len của A trên B bình bằng. À, thế là bây giờ chúng ta chuyển thành gì? Len có nghĩa là cơ số E này. Đúng không? Thì chia thì tách thành gì? Chia thì tách thành trừ thôi. Tóm đi tóm lại là gì? Nó là hai tóm. Đúng không? <laughs> bây giờ mình làm luôn cho thầy là bằng gì các bạn à Len của A trên B bình thì các bạn tách thành len của A trừ cho len của B bình. Đúng không ạ? Trừ cho len của B bình. Đó, thế bằng len A này. B bình tới bạn trượt số 2 ra ngoài thì bằng trừ cho hai gì? Hai len B đúng không? Đó, đáp án gì? Len A trừ hai len B thì đó là đáp án, đáp án D. Những cái bài như thế này thì đều là những công thức nó khá là cơ bản. Đúng không? 10D đúng rồi. 11. Với A là số thực dương khác một. Tức là điều kiện của A đã có sẵn rồi. Thì thằng này bằng cái gì? Đúng không? Đây là một bài mà chúng ta sẽ sử dụng công thức thôi. Bằng luôn này, bằng luôn. Loga cơ số A mũ 2 để nguyên trên thì các bạn thấy là có đúng A là mũ 1 không? Nhân với căn bậc 2 của A là A mũ 1 phần 2. Tóm lại là chúng ta sẽ có ở phần trên đó là A mũ 3 phần 2. Đúng không ạ? Sau đó thì các bạn trượt số mũ này ra ngoài chúng ta sẽ có 3 phần 2. chia cho 2 là nhân với 1 phần 2. Tóm lại bằng 3 phần 4. Đúng không ạ? Đáp án đáp án A. Đó, được chưa? Còn công thức chủ đạo của chúng ta thì mọi người nhớ được công thức chủ đạo không? Công thức chủ đạo của chúng ta đó là loga cơ số A mũ M của B mũ N. Đúng không ạ? Công thức này là công thức người ta gọi là hay dùng nhất của loga. Làm sao? Mình có quyền đưa số mũ ở trên và đưa số mũ dưới ra ngoài thì nó sẽ còn lại là N chia M. Đúng không ạ? Loga cơ số A của B. Đó, đây là công thức mà người ta gọi là hay dùng nhất trong trương mũ và loga. Đúng chưa các bạn? Đó, thì mũ trên thì các bạn vứt ra ngoài. Mũ dưới thì các bạn cũng vứt ra ngoài thôi. Mũ trên thì nó nằm nào? Nằm trên tử. Mũ dưới nó nằm dưới mẫu. Đúng không ạ? 3 phần 2 chia 2 là bằng 3 phần 4. Perfect. Được chưa? Tiếp tục 12. 12 đáp án gì nhỉ? 12 nào. Chóp NABCD đáy là chữ nhật. Có cạnh AB, có cạnh AD. AB và AD là hai cạnh này. SA vuông góc với đáy. Tìm thể tích khối chóp. Câu này thì mình lắp công thức thôi đúng không? Nhưng mà mọi người phải nhớ là đây là chóp nhá. Đó, chóp thì làm sao? Chóp thì thể tích của chúng ta sẽ có gì các bạn? Sẽ có gì? sẽ có 1 phần 3. Đúng không? Đó, diện tích đáy nhân chiều cao. Và các bạn nhớ đáy là hình chữ nhật thì mình hoàn toàn có thể nhầm luôn. Đúng không? Thì làm sao? Thì các bạn lấy hai cạnh nhân với nhau này. A nhân 2A thì đúng bằng 2A bình không? Nhân chiều cao nó là nhân với SA là chúng ta nhân 2A luôn. Tóm lại chúng ta sẽ có 4A mũ 3 tất cả trên mấy các bạn? Trên 3. Đúng chưa? Đáp án A luôn. Đó, ok không ạ? 12A nhá. Rồi. Tiếp tục câu 13 nào. 13. Vì nó đề thực chiến nên mọi người phải comment đáp án xuống dưới nhá. Bạn nào có đáp án gì thì mình comment xuống dưới luôn. Để mình đúng hay mình sai thì bản thân mình cũng phải là người biết được, đúng không? Bạn mình được bao nhiêu điểm đề này thì mình cũng phải biết được luôn. Đấy, được chưa? Ok chưa? Rồi, 13 nào, 13 14 nào, hai câu. 13 và 14 nào. Đáp án gì đây? Tìm giá trị lớn nhất của hàm số này trên đoạn từ 0 đến 2. Đó, ờ, đúng. Bài này thì có thể lấy máy tính bấm được nhưng thầy nghĩ là chả cần đâu bởi vì chúng ta tính nhẹ cái đạo hàm nó ra. Đúng không ạ? Y phẩy của chúng ta bằng gì nhỉ? Thực ra không chả cần tính đạo hàm đâu các bạn. Không cần. Tại sao? Bởi vì mọi người chỉ cần biết rằng là bài này có tập xác định x trừ 3 phải khác không? Đúng không? Thì x khác 3 thôi. Và 3 này có thuộc thằng này không? 3 không thuộc đoạn từ 0 đến 2 thì có nghĩa là giá trị max và giá trị min luôn luôn nằm tại hai đầu mút đúng không ạ thì bây giờ chúng ta chỉ cần gì chúng ta tính y tại không thôi là mình thay không vào thì có đúng một phần ba không sau đó các bạn thì y tại mấy y tại hai thay vào thằng nào lớn hơn thì đó là lớn nhất đúng không thằng nào bé hơn thì thằng nào bé nhất đó đúng không không phải tính đầu hàng nhá hai nào ba nhân hai sáu, sáu trừ một năm này, năm trên cho năm trên cho trừ một, là tóm lại bằng trừ năm cơ. Thì đáp án đúng của chúng ta là giá trị lớn nhất đó là là đáp án Đúng không ạ? Bằng 1/3 khi x bằng không được chưa à, không cần phải tính đạo hàm cũng được bởi vì chắc chắn nó nằm ở hai đầu mút còn gì nữa đúng không 14 cho lập phương lập phương nhé lập phương có đường chéo bằng hai căn 3 tìm thể tích khối lập phương đã cho à, nào 14 là 14 14 14 đáp án gì đây coi như bạn ngồi vẽ hình là sai đấy các bạn nhá à, lập phương đúng không thì trong công thức của lập phương thì độ dài đường chéo luôn luôn lấy độ dài một cạnh mà gì các bạn nhân với căn 3. Và trong bài này chúng ta bằng hai căn 3. Đó thì mình suy ra độ dài cạnh bằng mấy? Bằng 2. Đúng không? Độ dài cạnh bằng hai thôi. Và thể tích thì đương nhiên là các bạn sẽ suy ra V là bằng gì các bạn? Một cạnh tất cả mũ 3. Tóm lại là 2 mũ 3 lên thì bằng bằng 8. Đúng chưa? Đáp án A. Nó rất đơn giản các bạn nhé. Được chưa? Tiếp tục 15 nào. 15. Mặt cầu S có diện tích rồi, tìm thể tích. Đó, đúng không? Thì bài này thì bắt buộc phải nhớ công thức rồi. Có nhớ công thức không? Nhưng mà đừng nhầm với cả là diện tích hình tròn đấy nhá. Nhiều bạn nhớ nhầm lắm các bạn. Đúng không? Nhiều bạn bảo thầy ơi, trí nhớ của em có hạn, vì thế là em hay nhớ nhầm lắm thầy ạ à, là toàn đấy. Đúng không? Đã mất công nhớ thì thôi nhưng mà cái việc mà chúng ta nhớ được chuẩn thì các bạn nên so sánh. Ví dụ mặt cầu thì diện tích của chúng ta là bằng 4 pi r bình đó, được chưa? Được chưa? Thế khi nào khỏi thể tích ý, thì có một kinh nghiệm cho thấy rằng là chúng ta lấy diện tích và chúng ta nhân cho R trên 3 nữa. Đúng không ạ? Tức là nó sẽ bằng 4 phần 3 pi R mũ 3. Đó là cách nhớ của chúng ta để tránh trường hợp nhầm. Đúng á? Thế bây giờ bài này là cho làm sao? Cho diện tích bằng 16 pi thì 4 pi R bình bằng 16 pi. Vậy bạn nào nhầm được tốt chúng ta nhầm lại R mấy? R mấy? R bằng uh, hai đúng không à r bằng hai luôn đẹp không vừa khít luôn đúng không? và sau khi r bằng hai các bạn thay vào đây này thì tóm lại là v của chúng ta là bằng gì bằng 4 phần ba pi nhân r mũ 3 đúng không thì bằng 4 phần ba pi nhân với gì à, hai mũ 3 lên thì bằng 8 thôi tám bốn 8 4 32 này hai pi trên 3 thôi đúng không đáp án gì ba hai pi 3 đáp án D đó được chưa tiếp tục 16 nào 16 16 các đáp án câu 16 chưa 16 nào. Thể tích khối nón đúng không? Nón có độ dài đường sinh là bằng 2A. Nón các bạn nhá, nón nón. Thực ra thì khối trụ vẫn có đường sinh đấy các bạn. Thế nên là mọi người phải đọc đây là nón. Đúng không? Độ dài đường sinh của nó bằng 2A thì đây là L bằng 2A. Diện tích xung quanh bằng 2 pi bình. Đúng không? Phải tìm thể tích thôi. Thì các bạn sẽ khai thác cái này này. Đúng không? Còn nhớ không thôi không? diện tích xung quanh của nó thì bằng gì? Bằng pi nhân r nhân l của chúng ta sẽ là bằng 2 pi a bình. Đó, vậy chắc chắn là các bạn sẽ tìm được ra gì các bạn? Tìm ra r đúng không ạ? R. Bởi vì l bằng 2a các bạn thay đây này. Đó, tóm lại r mấy? Các bạn cũng nhập được không? 2 pi a bình mà các bạn chia cho pi và chia cho gì các bạn? Chia cho 2a này nữa là nó bằng a thôi. Đó, được chưa? Xong, r bằng a này là có nghĩa là xong rồi bởi vì đề bài tìm thể tích nó thì mọi người cũng phải nhớ công thức là nó luôn luôn có 1 phần 3 diện tích đáy là pi r bình nhân chiều cao là nhân với h đúng không thì chúng ta có 1 phần 3 pi này R bình là bằng A bình này nhân H là nhân với đâu nhỉ H đâu H đâu H chưa có H chưa có H chưa có thì thì bằng cách nào đó là gì đường sinh có rồi bán kính đó rồi thì các bạn có nhớ công thức tìm đường cao nếu như biết đường sinh và bán kính không đó là gì? H của chúng ta luôn luôn bằng căn bậc 2 của L bình trừ cho R bình. À, nếu không ạ? Nếu các bạn nào nhầm đỉnh cao thì chúng ta biết luôn là 4 trừ đi 1 còn 3. Tóm lại là bằng gì các bạn? 3 bình. Tức là bằng A căn 3. Đúng chưa? Đó, nhân vào đây. Chúng ta có bằng pi A mũ 3 căn 3 tất cả trên 3. Đó, đáp án gì các bạn nhỉ? Đáp án gì? Đáp án B. Ok không ạ? Perfect luôn. Được chưa? Nói chung là làm như thế này thì ít trượt lắm cho thêm tiền cũng không sai được đúng không ạ làm rất là chậm rãi mọi người ai cũng làm được nhé. tiếp tục 17 à, ờ, biết 5 mũi bằng 2 tìm biểu thức thằng này uhm, 5 mũi bằng 2 thì của chúng ta bằng gì các bạn biết không bài này thì mình có thể dùng máy tính cũng được nếu như bạn nó lười <laughs> đúng không đó nếu bạn nào lười thì các bạn dùng máy tính cũng được kiểu gì nó cũng sẽ làm ra được nhưng mà các bạn thích làm bằng máy hay làm bằng tay nhỉ Thực ra thì thấy nghĩ bài này nó dễ quá nên mọi người à, cứ làm bằng tay cho nó chất chơi các bạn. Đúng không? Đó. Tuy nhiên làm bằng máy thì chúng ta chỉ có CALC thôi. Các bạn nhập toàn bộ biểu thức này vào máy tính này. Sau đó thì uh, à, 5x bằng 2 thì x của chúng ta sẽ bằng uh, lốc 5 của 2. Các bạn CALC vào thì nó ra được. Đúng không? Những bài này nếu làm bằng tay chúng ta làm nhau đây. Làm bằng tay cho nó chất chơi các bạn. Nhá. Đây. Uh, ờ, 5 mũ đúng không? 5 mũ này. 8x 2 để nguyên nhá. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhập này. Nhập này. 1 phần 25 có đúng là 5 mũ trừ 2 không? 5 mũ trừ 2 mà tất cả mũ 4x trừ 1 thì chúng ta sẽ lấy số mũ làm sao? Nhân vào với nhau. Đúng không? Mũ chồng mũ thì chúng ta sẽ lấy số mũ nhân vào với nhau. Tóm lại chúng ta sẽ được gì? Trừ 2 nhân với 4x trừ 1 thì thầy sẽ có là bằng trừ 8x cộng 2. Đó, được chưa? Cộng với 5 mũ 1 chữ x tức là bằng 5 trên 5 mũi đó đơn giản không các bạn đơn giản không thì bây giờ chúng ta xử lý thôi tóm lại thằng này mấy 8x trừ 2 nhân với thằng này thì các bạn sẽ biết rằng đây là có cùng cơ số 5 đúng không thì mình lấy số mũ cộng vào với nhau thôi bằng ấy 5 mũ 0 5 mũ 0 thì bằng 1 đó, cộng với 5 trên mấy 5 mũi có chưa 5 mũi bằng mấy 5 mũi bằng 2 đó, 1 cộng với 5 phần 2 của chúng ta tính xương xương là bằng 7 phần 2 đáp án đáp án ạ B đúng không nó làm rất đơn giản còn nếu như làm bằng máy thì bản chất là chúng ta nhập toàn bộ biểu thức này vào máy tính này 5x bằng 2 x của chúng ta sẽ bằng loga cơ số 5 của 2 sau đó mình CLC thôi nhé trước sau gì nó ra đáp án B đúng không 17 thầy thấy rất nhiều bạn làm đúng rồi đấy 17 bạn Lê Nguyễn Sơn ở cầu C nữa cơ ơi xà các bạn giỏi thật đấy chắc là nhiều bạn cứ bảo là 5 mũ không bằng không lên <laughs> nhiều bạn ảo lắm các bạn đúng không năm mũ không lên bằng một chứ không phải bằng không các bạn nhé đừng có chọn đáp án C các bạn thầy xin các bạn đấy bài này sai thì nó phí lắm đúng không à, nếu như bạn nào mà chắc chắn thì chúng ta cứ bấm máy cho nó chắc còn không nữa thì làm bằng tay nhưng mà năm mũ không lên bằng một các bạn nhé <laughs> đúng không? không phải năm mũ không bằng không đâu đấy được chưa 18 nào 18 18 cho hàm số fx có đồ thị như vẽ bên giá trị mắc của nó trên đoạn từ trừ 2 đến 3 trừ 2 đâu trừ 2 này đó đến 3 đây này đấy đúng không ạ trừ 2 đến 3 thì đồ thị của chúng ta như thế này đi từ đây đó giá trị mắc cái thằng lớn nhất thôi đúng không đây đồ thị nó đi từ đây này đó được chưa đây là giá trị lớn nhất của chúng ta là bằng mấy các bạn bằng 4 thì đã bán là bế thôi đơn giản không nhưng mà mọi người phải nhớ là giá trị tức là chúng ta đề cập đến đề cập đến y nhá nhưng nhiều bạn bảo bằng 3 là sai đấy ba của chúng ta nó chỉ là x thôi đúng không giá trị luôn luôn tức là đề cập đến đề cập đến y đó được chưa 18B đúng rồi. Câu 19. 19 nào. Cho khối trụ có thể tích bằng 16 pi. À, thể tích bằng 16 trụ nhá, trụ trụ trụ trụ. Nếu chiều cao của trụ tăng lên 2 lần và giữ nguyên bán kính đáy thì được khối trụ mới có diện tích xung quanh 16 pi. Kinh đấy, đúng không? Bán kính đáy ban đầu của trụ là. à, đẹp trai chưa? Bài này thì Thầy nghĩ là không cần vẽ hành đâu đúng không? Mình phải làm bằng à, gì các bạn? Làm bằng tay thôi nhá. Trụ có thể tích bằng 16pi. Thì các bạn nhớ rằng là gì? Để tích trụ thì nó sẽ lấy diện tích đáy nhân với chiều cao. Có đúng không? Diện tích đáy là pi r bình. Nhân chiều cao là nhân h thôi thì bằng mấy? Bằng 16pi này. à, đúng không? Nếu chiều cao tăng lên hai lần và giữ nguyên bán kính thì được một khối trụ mới có diện tích xung quanh 16pi tức là kiểu gì mà chúng ta chả có phương trình thứ hai phương trình thứ hai thì mọi người phải nhớ đó là diện tích xung quanh của trụ đúng không ạ nhưng mà trụ mới thì bằng gì mọi người phải nhớ công thức chuẩn của chúng ta đấy nhiều bạn đã lấy cả cái thằng diện tích xung quanh của hình nón lắp vào là sai đấy đúng không à, diện tích xung quanh của một hình trụ có công thức là bằng à, gì nhỉ chu vi đáy đúng không nhân với chiều cao đó đúng không ạ đúng chưa nhưng mà mọi người phải nhớ rằng là trong trường hợp này đó là gì? Diện tích xung quanh mới, mới này. Trong khi đó thì chiều cao tăng lên hai lần và giữ nguyên bán kính. Thì công thức chuẩn của chúng ta đó là 2PR. Đúng không ạ? Nhưng chiều cao H nó phải là gì? Là bằng 2H. Đó, đúng không ạ? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đây có nghĩa R phải và H phải cho nó chuẩn. Đúng không? Nên các bạn đọc kỹ đề này. Chiều cao tăng lên hai lần, tức là nó là bằng bằng 2H. Đúng chưa? Giữ nguyên bán kính. Đó, thì bằng bao nhiêu? Bằng 16 pi. Cũng là 16 pi. Chắc chắn là kiểu gì mà chúng ta chả có hai phương trình đúng không? Phương trình thứ nhất là uh, R bình này nhân với H thì bằng mấy các bạn? Bằng 16 này. Ở ờ, phương trình thứ hai thì bạn nào nhầm được tốt chúng ta sẽ suy ra là thằng này R nhân H thì bằng 4 luôn. Đó, đúng không ạ? Từ đấy thì mình sẽ suy ra gì các bạn nhỉ? R mấy các bạn? R là bằng 4, đẹp trai rồi đúng không ạ? Và H bằng mấy các bạn? H bằng 1 đúng không xong rồi cái đề bài hỏi là tìm tìm gì tìm bán kính đáy ban đầu của khối trụ tóm lại tìm r đúng không ạ bằng mấy bằng bốn đáp án c đúng không ạ đó một bài toán rất là dễ nhưng mà mọi người chỉ cần đọc đề và chúng ta phân tích thôi nhá bài này thì thầy nghĩ là mình không cần vẽ anh là nó vẫn có thể xử lý được đúng chưa câu 20 cho hàm số x có bảng biến thiên như sau mệnh đề đúng ai chà đây là bảng biến thiên của hàm số gì các bạn âm vô cùng này lên 20 này xuống trừ 7 này đúng không lại lên dương cùng đó đây là đồ thị của hàm bậc mấy bậc 3 thôi đúng không chọn đáp án đúng nhá hàm số đặt cực tiểu tại x bằng trừ 2 à này sai lòi mắt này x bằng trừ 2 là đặt cực đại cơ mà đúng không sai luôn hàm số f đặt cực tiểu tại x bằng 1 x bằng 1 là đúng này đáp án B luôn quá đơn giản đúng không quá đơn giản luôn nha tiếp tục câu 21 Tìm tập hợp tất cả giá trị của M để hàm số này đồng biến trên R. Đó, ok không ạ? Câu 21 này cũng bắt đầu phải khoai ở đây đúng không? Bởi vì nhắc đến thằng này là nó phải tính đạo hàm với set cơ. Được chưa? Nào 20B đúng rồi. Nào 21 nào 21 21. Các bạn nào ra là bản câu 21 chưa? 21 nào. à, <clears throat> đầu tiên thì các bạn nhìn thấy là đây là hàm số y bằng len. Len là gì? Là cơ số e đúng không? Của x bình cộng 1 trừ mới cộng 1 đồng biến trên r thì chắc chắn là tập xác định của nó là r rồi các bạn không cần tìm điều kiện xác định nữa đâu bởi vì bình cộng một kiểu gì mà nó trả dương vậy để đồng biến trên r thì các bạn nhớ cái từ đồng biến này thì chắc chắn phải nhắc đến gì nhắc đến y phẩy đúng không đồng biến trên r thì y phẩy của chúng ta nó phải lớn hơn gì các bạn lớn bằng không với mọi x thuộc r tóm lại các bạn cứ tính đạo hàm ra y phẩy bằng uh, len u bằng u phẩy trên cho u là bằng uh, à, 2x trên u là x bình cộng 1 này đúng chưa đó, đó thằng này trừ cho gì trừ m đó, để đồng biến trên r thì các bạn nhớ là phải lớn hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc r được chưa đó, ok không ạ vậy sau đó thì mình cô lập m ấy, kiểu gì mà chúng ta sẽ suy ra là m của chúng ta làm sao các bạn nhỉ nó sẽ trừ m này này chuyển sang bên tay tay phải thì m của chúng ta sẽ bé hơn bằng đúng không bé hơn bằng 2x trên x bình cộng 1 đó, đúng không ạ với mọi x thuộc gì thuộc r đó, được chưa ok học đến đây hiểu chưa cô lập đấy nhưng mà thầy hỏi rằng là để luôn luôn đúng đúng không bởi vì với mọi x là luôn đúng thì mời của chúng ta phải bé bằng mắt hay bé bằng min đây các bạn nhớ không à, đến đây mà các bạn sai nữa hơi phí đấy đúng không phải bén bằng mắt hay bén bằng min đây nhớ là với mọi nhá đó từ với mọi này có nghĩa là luôn luôn đúng đúng không ạ muốn bén toàn bộ cái biểu thức này này thì nó phải bén gì bén giá trị bé nhất của nó đúng không chúng ta sẽ tìm min nó thôi và sau đó thì đương nhiên là min thì lấy máy tính bấm còn gì nữa không hề xa lạ đúng không min nha đó tóm lại là bấm mốt tán thầy xem nào cứ kiểm tra cho nó chắc các bạn nhé đừng có vội hai x trên x bình cộng 1 của chúng ta nào rồi đó trên khoảng từ đâu r đúng không r thì thường là thầy dạy các bạn bấm trên hai khoảng nhá trừ 4 đến 0 này đúng bước nhảy là không một và sau đó thì chúng ta cho từ 0 đến 4 tìm min thôi nhá bằng bao nhiêu đây rồi rồi tìm ra cho cho nhanh các bạn nhé min của nó bằng mấy bằng không đúng không ạ tóm lại m làm sao đây đúng nhỉ 2x trên x bình cộng 1 à không phải không phải bằng không mà nó chỉ là lin thôi lin thì bằng không đó đúng rồi nhưng mà giá trị bé nhất bằng bao nhiêu chúng ta thử xem nhé uhm. À rồi, ok, nó tồn tại bằng trừ 1 đây đúng không? Bé bằng gì các bạn? Bé bằng trừ 1. Còn là bằng không nó chỉ là lim thôi đúng không lim cái x tiến tới cộng trừ vô cùng thì bằng không thôi nhá vậy tóm lại là bàn gì nhỉ đáp án uh, d đúng không d d đó, bằng trừ một đúng rồi bằng trừ một ok đáp án d hiểu chưa hiểu chưa lấy máy tính cơ các bạn bấm nhé đó, mà thầy cũng đã dạy cho mọi người là chúng ta muốn bấm giá trị nhỏ nhất của một hàm số trên r ấy thì cái cách tốt nhất thì là các bạn luôn luôn tách thành hai khoảng khoảng thứ nhất là bấm từ trừ 4 đến không đúng không bước nhảy là các bạn cho 0,1 và khoảng thứ hai từ 0 đến 4 bước nhảy cũng không đến 1 thôi sau đó thì các bạn nhìn vào đấy thì biết là min của nó là bằng trừ 1 là xong đó được chưa các bạn 21 xong nhá rồi 22 nào cho ba số ABC dương và khác một à, đúng không của đồ thị hàm số đó là A mút này B mút và loga tức là cho hai mũ và một loga khẳng định nào sau đây là đúng và các bạn nhìn thấy bốn đáp án này thì đều đề cập đến việc là mình phải so sánh các cơ số với nhau đúng chưa đó, thì các bạn uh, biết rằng là đặc điểm chung của hàm số mũ và hàm số loga khi xét về các cơ số là gì không? Câu hai này các bạn làm được làm được không? Thực ra thì làm được thì nhìn là nhiều bạn sẽ làm được nhưng mà vấn đề chính là các bạn phải làm nhanh hơn. Bởi bài này đương nhiên là chúng ta có mẹo. Đúng không? Các bạn có tìm ra cái mẹo đấy không? Đó là gì? Các hàm số mũ và hàm số loga nó có đặc điểm chung đó là chúng ta đều quan sát đến nét cuối cùng của đồ thị để quyết định là cơ số của nó. Đúng không? tất cả đồ thị mũ và loga nó đều có tính chất như thế ví dụ trong bài này thì thằng này nó đều gì các bạn nó đều đi lên đó đúng không y bằng a mũ và y bằng b mũ thì nó đều có nét cuối cùng đi lên chứng tỏ cái gì chứng tỏ cái thằng cơ số của chúng ta đó cái thằng a và thằng b này này nó đều phải gì các bạn đều lớn một đó, kể cả mũ hay kể cả loga nó thế cứ nét cuối cùng đi lên thì chắc chắn cơ số phải lớn một đúng chưa và ngược lại cái thằng này thằng này thì làm sao Mọi người có nhìn thấy là nó đi xuống không? Có xu thế đi xuống các bạn nhá. Người ta gọi xu thế của đồ thị đi xuống. Chứng tỏ cái cơ số của chúng ta nó không phải bén không đâu nhá. Nó lọt khe. Lọt khe ở đây có nghĩa là nó nằm giữa cái khoảng từ gì? Từ 0 đến 1. Đó, các bạn nhớ chưa? Thì trong ba thằng này thì hiển như thằng C nó bé nhất thôi. Thì các bạn loại là bàn A, là bàn C đi này. Đúng không? Thế bây giờ chỉ có B và D thôi. Đúng không? Nhưng mà Thầy hỏi các bạn này Thầy hỏi các bạn nhé Bây giờ thằng A lớn hơn một thằng B lớn hơn một nhưng làm sao để biết là thằng nào lớn hơn? À đúng rồi, chính xác bạn Tạ Minh Huyền nói rất là chuẩn, chúng ta phải kẻ một đường thẳng, đó là đường thẳng gì? Đường thẳng x bằng 1, chính xác. Đó, hoàn toàn chính xác. Đúng không? Thằng C thì đương nhiên là bé nhất rồi. Đúng không? Bây giờ thằng A và thằng B nó đều lớn một. Nhưng làm sao để biết thằng nào lớn hơn? Có nhiều bạn bảo bằng nhau là sai đấy nhá. A với cả A với B với bằng nhau thì có khác nào nó trùng nhau đâu, không bao giờ bằng. Đúng không? Thì các bạn kẻ gì? kẻ một đường thẳng đó là đường thẳng mang tên x bằng 1. Đó, thì làm sao? Đường thẳng x bằng 1 nó cắt đồ thị A mũ x tại gì? Các bạn thay A mũ thay x bằng 1 vào đây này, A mũ 1 bằng A này. Đúng không? Tiếp tục x bằng 1 các bạn thay đây. B mũ 1 bằng B, đúng không? Tóm lại là đây là A và đây là B. Đó, đúng không ạ? Và nhìn mắt thường thì có phải là A của chúng ta nó nằm bên trên B không? A nằm bên trên B thì làm sao? Thì A nó phải lớn hơn B. Và đương nhiên là nó phải lớn thằng C rồi đúng không thì đáp án là gì đáp án b nó rất đơn giản nhé. đó là cái việc mà chúng ta so sánh các cơ số của cái hàm số mũ và ngược lại nếu như loga thì chúng ta lại vẽ đường thẳng y một cái đấy thì thầy đã dạy cho bạn kỹ thuật để chúng ta làm nhanh rồi đúng không à, được chưa có bạn bảo là thầy ơi phát cho em bạn người yêu em cân mọi loại bài toán đi thầy bạn minh kiệt đúng không còn tặng sao thầy phải làm sao cơ <laughs> các bạn dạo này à, làm sao ấy nhỉ Đấy, ờ, bây giờ có chuyện là phát cho em người yêu này cân mọi lại bài toán và tặng sao cho cả thầy nữa <laughs> đúng là giờ thầy cũng xin chịu các bạn rồi đấy đúng không rồi ba các bạn tính đạo hàm của hàm số này đúng không à, hàm số này là lốc à lốc là có nghĩa cơ số 10 các bạn nhá không viết vào nhưng mà không phải là thiếu đâu mà các bạn phải ngầm hiểu đó là gì nó là cơ số 10 nhưng mà chúng ta không viết vào đúng không? đặt đọc tắt là lốc được chưa Vậy tính đạo hàm của hàm số này thì bắt buộc các bạn phải nhớ thầy hai công thức. Bắt buộc công thức thứ nhất là đạo hàm của loga rồi, loga cơ số a của b. Tất cả phẩy thì bằng bằng gì? Vừa nhắc xong lúc nãy đây. Thì bằng b phẩy đúng không? Chia b lên a. Đó, được chưa? Đó đạo hàm của loga nhá. Còn một thằng nữa đó là căn u. Tất cả phẩy thì bằng gì? u phẩy trên hai căn u. Đúng không? Phải nhớ hai công thức này mới lắp được nhanh như bạn lấy máy tính bấm thì thực ra thì cũng toang lắm nhé được chưa tóm lại bây giờ chúng ta sẽ tính y phẩy luôn nhưng mà mọi người phải nhớ là b là thằng nào b là chính là toàn bộ biểu thức trong ngoặc này này còn a nó chính là bằng 10 đúng không đấy thế bây giờ chúng ta thay vào thôi b phẩy là chính là bằng 1 cộng với căn của x cộng 1 tất cả phẩy đúng không ạ trên b lên a là trên 1 cộng với căn của x cộng 1 đó lên a, a a mấy a mấy đây a của chúng ta chính là cái phần cơ số thì có đúng là bằng 10 không đúng không thì chúng ta nhân lên chung lên của 10 đó được chưa tiếp tục các bạn tính đạo hàm của thằng này tiếp đạo hàm của số 1 thì bằng không thôi đạo hàm căn u đúng không căn u thì bằng u phẩy trên hai căn u ở đây thì chúng ta tính nhẩm luôn đó là bằng 1 trên hai căn u là hai căn của x cộng 1 đó đúng ạ tất cả nhân với thằng này tóm lại là cũng để nguyên đúng không 1 cộng căn của x cộng 1 đó, và nhân với ln của 10 đọc là len 10 được chưa? đáp án gì trăm mana thôi đó được chưa vừa khít luôn nhé nó cũng dễ Casio à ui giời ơi thôi các ông ơi các ông đừng có to mồm các bạn các ông bảo lên máy tính bấm Casio bài này thì thầy xin các bạn đấy đúng không xin các bạn bài này mà làm tay còn nhanh hơn chứ bây giờ mà bấm Casio mà các bạn nhanh được bằng ấy bản chất bài này mà muốn sử dụng Casio ấy bản chất nhá muốn làm được đúng ấy phải thử tất cả bốn đáp án có đúng không thay vì như thế thì các bạn nhớ công thức này thì nghĩ lắp vào nó ok rồi mà những bạn học giỏi thì không bao giờ người ta dùng casu bài này đâu thật đấy nhá các bạn đừng có ảo tưởng các em ạ <laughs> thôi cứ làm bằng tay cho nó chắc nhá đó <clears throat> tiếp tục câu 24 24 nào cho hình trụ hình trụ có trục ô phẩy và có bán kính đáy bằng 4 uhm, bán kính đáy là r 4 các bạn nhá ghi vào đừng có tiếc các bạn cứ thích vào bởi vì đó là một trong những kỹ năng đọc đề các bạn đặc biệt đối với cái hình ý, bạn đọc xong câu nào là chúng ta phải chú thích vào cái đấy luôn để cho nó vừa tiết kiệm thời gian vừa thứ hai là vừa giải thích nó rất là rõ ràng được chưa hình trụ này hình trụ có trục ô phải đó một mặt phẳng song song với trục cách trục một khoảng bằng hai cắt hình trụ theo tiết diện là một hình vuông tìm diện tích xung quanh của hình trụ đã cho quen nào nhìn câu 24 thì thế thôi nhưng mà tóm đi tóm lại nó là hai tóm các bạn có biết thằng hai này thằng nào không à, đúng không ạ nhiều bạn không tưởng tượng ra đâu không tưởng tượng ra được đúng chưa thế thì bài này chúng ta chỉ cần vẽ thành cái hình nó uh, minh họa như thế này đây thầy vẽ cho các bạn một cái hình minh họa nhá đó được chưa cái quan trọng nhất là các bạn giải mã cái thằng số 2 là cái gì thôi đúng không đây ô này ô phẩy của chúng ta đây đó. được chưa một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng hai ok mặt phẳng song song trục đây thầy giả sử nha đây đó thầy còn vẽ cho các bạn nhưng mà đi thi không ai vẽ bài này đâu nó thật đấy các bạn có tin là không cần vẽ hình vẫn làm được bài này không đây là a này đúng không đây là b đây là c và đây là d Để tiết diện của chúng ta ít nhất là một hình chữ nhật nhưng trong bài này người ta bảo là một hình vuông đó đúng không thì chúng ta phải tìm gì chắc chắn là các bạn phải liên quan đến các yếu tố rồi nhưng bán kính bằng 4 đó chính là cạnh OA và cạnh OB đúng không đó. tuy nhiên là bằng hai là cái thằng nào các bạn nhớ bằng hai là gì không OA là bằng 4 là ok này này nhưng mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng hai đó là độ dài đoạn gì đoạn OI đúng không ạ trong đó Y này nó chính là trung điểm của AB đó các bạn nhớ chưa hiểu không đó, sau này thứ tất cả các bài toán mà cứ song song với trục và cách trục một khoảng bao nhiêu đấy thì đó luôn luôn là đó là độ dài OI đúng không ạ thì làm sao thì chắc chắn các bạn sẽ dùng Pythagore thôi tam giác AOI là tam giác vuông ở đâu vuông ở Y có cạnh OA rồi có cạnh OI rồi chúng ta sẽ tìm ra AI được đúng không ạ AI sẽ bằng căn bậc hai của gì OA bình đó, trừ cho OI bình đúng không các bạn nhập đi OA là bán kính nhá, bình lên là bằng 4 ờ, bình là bằng 16 này. OI là vừa cho xong là bằng 2, bình lên là bằng 4 này. Đúng không ạ? Là bằng 12, 12 thì bằng 2 căn 3. Đó. Đúng không? Mà các bạn nhớ rằng là cái thằng AI này bằng 2 căn 3. Vì thế cái thằng AB không ấy. AB của chúng ta phải gấp đôi AI. Tức là phải bằng 4 căn 3 tất cả. Và điều đấy cũng có nghĩa là cái cạnh BC này này. Đúng không ạ? Cũng là bằng bằng 2 căn 3 bởi vì lý do đây là một hình vuông Đúng không? Hình vuông thì tất cả các cạnh gồm có cạnh AB sẽ bằng với cạnh BC. Và cạnh BC nó lại là bằng gì? Nó bằng ô phẩy luôn. Các bạn nhớ chưa? Bởi vì nó là chiều cao của hình, hình trụ luôn. Thế thì suy ra là đề bài yêu cầu tìm diện tích xung quanh của hình trụ thì các bạn có công thức là gì? S xung quanh của trụ nhá, trụ này. Đó, thì bằng gì? Chu vi đáy đúng không? 2VR nhân với H thì bây giờ mình lắp vào thôi 2 pi r mấy r mấy r 4 nhân với h là bằng bao nhiêu h là bằng 4 căn 3 này các bạn này đó đúng không ạ chúng ta tính xương xương nó chính là bằng uh, à, 32 pi căn 3 được chưa 32 pi căn 3 đó là đáp án gì đáp án D Ok chưa các bạn đó là câu 24 nhé rồi tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 25 25 nào 25 25 24D đúng rồi ok thầy thấy rất là nhiều bạn làm nó đúng câu 24 rồi nhá chúc mừng tất cả các em đó đúng không ạ 25 <clears throat> các bạn cho hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng A hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng đáy là trung điểm của cạnh BC kinh đấy đúng không trung điểm cạnh BC và mặt phẳng SAB hợp với đáy một góc 45 độ tìm thể tích khối chóp đó, bài này nó có một cái góc rất là hay đúng không nhưng bài này thì thầy nghĩ là góc này nó vẫn dễ có bạn nào mà không vẽ hình mà làm được bài này không à, không vẽ hình mà làm được bài này không nếu như bạn nào học hình bài này mà không vẽ không cần vẽ hình ý, thì thầy tin là đó là những bạn rất là đỉnh thật sự luôn <laughs> đúng không bởi vì uh, ờ, tìm thể tích thì ai mà chả biết là bằng 1 phần ba thể tích của chóp này này s.abc này này thì kiểu gì mà chả có 1 phần ba đúng không diện tích đáy diện tích đáy nó chính là diện tích của tam giác abc nhân chiều cao là nhân thằng nào là nhân với sh Đúng không? Đó, thế thì bây giờ chúng ta biết rằng là à tam giác đều cạnh A thì biết rồi, nhưng cho góc này 45 độ thì bản chất là chúng ta tìm chiều cao thôi. Đúng không ạ? Thì làm tam giác vuông cân. Các bạn hình dung nào? Đó, vậy chúng ta sẽ chú ý thầy như sau. Đây, thầy uh, muốn cho tất cả 100% các bạn hiểu. Thế nên là thầy sẽ phát họa cho bạn một hình vẽ nhá. Còn một số bạn siêu cấp VIP Pro thì không phải bàn cãi rồi. Đó, đúng không? Đây. Sao nhỉ? Hình chiếu vuông góc S là trung điểm của cạnh BC. Ừ, trung điểm cạnh BC à? Thôi, trung điểm cạnh BC thì chúng ta nên vẽ lại. Bởi vì đây là SA rồi đúng không? Đây. Đó, vẽ lại một tí thôi. Đây là B này, đây là C, đây là A đây. Đúng không? Thì gọi H là trung điểm của BC thôi. Đó, chúng ta nối H với S luôn. Đây. Đó, cảm thấy ok chưa? Hình này là hình cơ bản là đủ rồi đúng không? S đây. SH của chúng ta là vuông góc với đáy. Được chưa? Rồi tiếp tục nào, tiếp tục nào. À, hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng đáy là trung điểm của BC. Rồi, SH đây. Góc tạo bởi giữa mặt bên SAB và đáy bằng 45 ờ, độ. SAB và đáy đó là góc nào các bạn? SAB nhá, kinh phết đấy nhỉ. Đập, góc nào đây? SAB và đáy. Nó là góc nào? Bạn đã biết không? Tam giác ABC là tam giác đều nhá có cạnh bằng A đấy các bạn kinh phết đấy đúng không thì chúng ta sẽ suy ra gì góc này này góc này 45 độ này từ H đúng không chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc với cạnh AB đó, thầy gọi là điểm Y nối SI với nhau đó được chưa các bạn và các bạn nhớ rằng là tam giác SHI của chúng ta nó là tam giác vuông tại H các bạn nhá góc 45 độ nó là góc này các bạn này à, đúng không sau SHA SHA <laughs> các bạn bảo SHA giỏi thật à, ờ, SAH ơi giời ơi còn SAH <laughs> nhớ SAB nhá ui giời nhiều bạn có vẻ hơi, hơi nhầm rồi nhầm rồi các bạn nhầm góc rồi đúng không ạ góc của chúng ta đó là SHI đúng chưa còn Y này là chính là gì từ điểm H chúng ta kèm đường thẳng vuông góc với cạnh AB đúng không ạ bởi vì lý do vì sao thì mọi người cũng biết rằng là góc tạo bởi trên mặt phẳng đó là góc tạo bởi giữa hai đường thẳng mà vuông góc với giao tuyến cái này các bạn phải chứng minh đấy nhá chứ đừng chủ quan các bạn ông đồng chí nào chủ quan bài này cũng hơi toang đấy đó vì sao đây các bạn chú ý này góc giữa mặt bên SAB SAB này đúng chưa và gì và đáy ABC Để dạy cho bạn cách này đầu tiên các bạn nhìn thấy giao tuyến của chúng ta là cạnh AB không Đúng không ạ? Thì nó là góc tạo bởi giữa hai đường thẳng vuông góc với giao tuyến. Đầu tiên chúng ta có cạnh HI. Đúng không ạ? Vuông góc với giao tuyến AB theo cách dựng. Đó và chúng ta chứng minh ngược lại thì chúng ta sẽ có thêm một cạnh nữa đó là uh, cạnh AB này này. Đó, vuông góc với cạnh HI này. Cạnh AB này này. Đúng không? Đây thì viết ra đây các bạn, AB này này, vuông góc với cạnh HI. Đúng chưa? Sau đó chúng ta lại có tiếp tục cạnh AB của chúng ta nó vuông góc với cạnh gì? Cạnh NH. Đó, thế nên chúng ta suy ra cạnh AB nó vuông góc với toàn bộ mặt phẳng SHI. Đó, thì mới dẫn đến đó là cạnh AB vuông góc với SI, đúng không ạ? Được chưa? Để thầy chứng minh cho các bạn gọi là dễ nhìn thôi nhưng mà thực ra thì các bạn đều thừa hiểu một điều rằng là suy ra cái tam giác nào SHI đó là gì? Nó là tam giác vuông con nhà bà cân. Đúng không ạ? Vuông cân tại đâu? Tại H bởi vì nó là tam giác vuông mà có góc 45 độ thì đúng là tam giác vuông cân không và chứng tỏ một điều là cái chiều cao của hình chóp này nó chính là cạnh SH và nó chính là bằng gì các bạn bằng cạnh HI được chưa và cạnh HI tính như nào đây HI các bạn tính như nào ờ, tam giác ABC là một tam giác đều đúng không ạ tam giác ABC là một tam giác đều nếu như bạn nào vẽ hình ra thì các bạn sẽ nhìn ra rất là nhanh như này các bạn này đây thầy sợ hình hình dung cho các bạn như này nhá đây à, tam giác A đây đúng không? B đây, C đây chẳng hạn. Đó, đúng không? H là trung điểm của BC. H là trung điểm của BC đây này. Từ H chúng ta kẻ vuông góc với cạnh AB đúng không? Đây. Đó, đúng không ạ? Và tìm độ dài cạnh HI đây này. À, thì rõ ràng là HI này nó hiển nhiên nó sẽ bằng gì? Bằng gì các bạn? Bằng một nửa cái thằng CK trong đó CK đó là đường cao trong tam giác đều đúng không tóm lại là các bạn dùng đường trung bình nhé đó cái cạnh HI này này đúng không ạ sẽ là đường trung bình trong tam giác BCK và chắc chắn cạnh HI này sẽ bằng một nửa cạnh CK trong đó CK của chúng ta đó là đường cao trong tam giác đều đúng không ạ nó là bằng một cạnh nhân căn 3 trên 2 và tiếp tục nhân với 1 phần 2 nữa là bằng a căn 3 trên 4 đó, được chưa sau đó thì bây giờ tìm thể tích thôi thể tích của chúng ta thì bằng 1 phần 3 này diện tích đáy là diện tích tam giác đều thì bằng a bình căn 3 trên 4 nhân chiều cao nó là nhân với a căn 3 trên 4 nữa chúng ta sẽ có là bằng gì các bạn à, a mũ 3 tất cả trên 16 đúng không ạ đáp án là gì đáp án b à, được chưa câu này nó cũng khá là hay nhưng mà nếu như bạn nào xác định nhầm góc thì tin là các bạn sẽ làm sai đúng không ạ xác định nhầm góc là sai luôn đó, được chưa xác định nhầm góc là sai luôn các bạn phải cẩn thận nhé tiếp tục thầy cho chúng ta sẽ chuyển sang câu 26 26 nào 26 cho hình cho ABC có đáy là ta vuông tại B cạnh AB bằng A căn 3 góc ACB lại bằng 60 độ tam giác này là tam giác vuông tại B nha có cạnh AB rồi đúng không ạ là cạnh góc vuông góc này thì biết rồi đó hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng này là trọng tâm của tam giác ABC được chưa bây giờ chúng ta phải vẽ hình các bạn bài này thì vẽ hình rồi chúng ta chú ý này đó. trọng tâm thì vẽ như thế nào cho nó hợp lý đó là cả một nghệ thuật thì các bạn nhá đó thầy dạy cho các bạn cách tìm như sau vẽ như nào để cho các bạn dễ nhìn ý tam giác vuông tại b đúng không trọng tâm của tam giác thầy gọi đây là b này đây là a này đây là c này vuông tại b đây đúng không và trọng tâm thì thực ra thì chúng ta chỉ cần vẽ đường thẳng BM thôi là đường trung tuyến này đó đúng không ạ và sau đó chúng ta lấy 2 phần 3 tức là G nó nằm đây đúng chưa chúng ta sẽ nối dựng vuông góc lên thôi dựng vuông góc lên vẽ hình nó khá là quan trọng các bạn nha trọng tâm đó được chưa các bạn ok chưa đây là một hình khá là cơ bản rồi đúng không S đây trong đó thì SG của chúng ta nó là vuông góc phải đáy nó là chiều cao luôn <clears throat> ok không SG là của chúng ta là chiều cao nhá và đề bài hỏi gì đề bài sẽ cho các bạn tam giác vuông tại B rồi vuông tại B thì chúng ta vừa ký hiệu xong đây rồi có cạnh AB bằng A căn 3 AB của chúng ta bằng A căn 3 đó đây viết ra đây cho các bạn dễ nhìn này đây là A căn 3 đúng không ạ góc ACB bằng 6 độ góc này bằng 6 độ đó, đúng không thì mình suy ra điều gì các bạn nhỉ suy ra điều gì suy ra điều gì các bạn uh, chúng ta sẽ tính được tất cả những cạnh mà có trong tam giác vuông này thôi đúng không cạnh BC này của chúng ta mấy các bạn nhỉ BC này của chúng ta sẽ bằng A luôn và cạnh AC này của chúng ta là cạnh huyền nó là bằng 2A các bạn dùng Pythagore nhé các bạn tính nhanh đúng không tam giác ABC là một tam giác vuông tại B có cạnh góc vuông rồi có góc này rồi thì chúng ta dùng định lý tan thì các bạn sẽ tìm ra tất cả những cạnh còn lại đúng không đó. Rồi làm sao? Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng đáy là trùng với trọng tâm của tam giác. ok, trọng tâm là G đây. Đúng không ạ? Sao cho BG thì bằng 2 phần 3 lần BM. Đó. Y lại là trung điểm của AC. Y đâu? Y là trung điểm của AC thì Y nó chính là M đấy đúng không ạ? Đây Y này đổi lại cho nó đúng đề bài này. Là trung điểm của AC là trung điểm cạnh huyền đấy. Đúng chưa? Góc giữa SI và mặt đáy bằng 30 độ. SI và đáy bằng 30 độ. Nối SI nào. Và đáy bằng 30 độ. Đó, góc này 30 độ các bạn nhá, 30 độ đây, 30 độ đây. Góc SI và đáy nó chính là góc gì các bạn? SIG luôn, bằng 30 độ. Đúng không? Tìm thể tích Photoshop. Sau khi thầy phân tích như này thì thầy tin là nhiều bạn cũng đã biết làm rồi. Cái vấn đề chính là bây giờ chúng ta tìm mỗi chiều cao thôi. Đấy, đúng chưa? Bạn đã tìm được không? Bạn đã biết không? Nó rất là dễ nhá. Bây giờ thầy sẽ làm cho các bạn luôn này. Tam giác ABC là tam giác vuông. Đúng không ạ? Có cạnh AC của chúng ta vừa tìm xong là bằng 2A. Thế thì cạnh BM của chúng ta sẽ bằng mấy các bạn? BM của chúng ta người ta gọi là đường trung tuyến trong tam giác vuông. Gọi là BI thì đúng hơn, đúng không? BI thì đúng hơn. Đó, bởi vì đề bài chúng ta đã ký hiệu là Y là trung điểm của AC mà. Vậy thằng BI là đường trung tuyến trong tam giác vuông bằng một nửa cạnh huyền. Đúng chưa? Một nửa cạnh huyền đó chính là cạnh AC chia 2, tức là các bạn sẽ lấy bằng A luôn. Đó, được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục. Cạnh GI làm sao? Theo chính tất của trọng tâm thì thằng GI này của chúng ta sẽ bằng 1 phần 3 lần BI. Đúng không ạ? Tức là bằng A trên 3. Đấy. Đúng á Đúng chưa? Mà góc này 30 độ. Thế thì làm sao? Thế cái thằng chiều cao của chúng ta cần tìm cái thằng SG này này. Đúng không ạ? Nó sẽ là bằng gì? Nó sẽ là bằng cạnh GI của chúng ta và nhân với tan của 30 độ chúng ta sẽ nhẩm luôn đó là bằng a căn 3 nhân với 1 trên căn 3. Đó đúng không ạ? Tức là bằng gì các bạn? A trên 3 căn 3. Chiều cao đấy. Được chưa? Xong rồi. Vậy thêm thể tích đúng không? À, vậy chúng ta sẽ suy ra à thể tích khối chóp SABC của chúng ta trong bài này cũng là bằng 1 phần 3 diện tích đáy là diện tích của tam giác ABC vuông tại B thì bằng 1 phần 2 tích của hai cạnh vuông A căn 3 nhân A thì bằng A bình căn 3 luôn đó, nhân với chiều cao đây, đúng không ạ? A trên 3 căn 3. Chúng ta sẽ có là bằng A mũ 3 tất cả trên mấy các bạn nhỉ? Bằng mấy? 9 nhân 2 là 18. Đúng chưa các bạn? 18. Đó, đáp án gì? Đáp án B thôi. Được chưa các bạn? 26B nhá. Đó, ok, một số bạn đã làm rồi đúng không? Nhưng mà thầy tin là một số bạn chưa loát ở đâu. Thầy tin là như thế. Được chưa? Các bạn cố gắng ghi vào nhá, ghi vào về nhà hiểu nhưng mà thầy nghĩ rằng là các bạn cũng không hiểu đâu, đúng không? <laughs> nó hơi khoai các bạn nhé chúng ta phải xác định và phân tích nhanh vào bởi vì những bài như thế này thì uh, làm được đúng là một chuyện nhưng làm được nhanh lại là cả một chuyện khác tức là chúng ta phải luyện tập để làm sao để các bạn có một cái phản xạ nó nhanh nhất đúng không đó là câu 26 nhá tiếp tục câu 27 nào 27 đây 27 27 nào đồ thị hàm số bậc 3 có hai điểm cực trị a và b điểm nào sau đây thuộc đường thẳng đi qua điểm a và b đấy thuộc đường thẳng đi qua điểm a và b đấy 27 đáp án ở đây. Thì bây giờ chúng ta có rất nhiều cách đúng không? Tóm đi tóm lại là bây giờ chúng ta phải viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực trị đã. Nhưng mà chúng ta nên làm theo cách người ta gọi là cách đường vòng. Đó. Khi đề bài cho các bạn một đồ thị hàm số 3, làm sao để chúng ta viết được phương trình đường thẳng mà không cần tìm ra tọa độ điểm A và điểm B. Các bạn có nhớ cách không? Đó chúng ta sử dụng định lý Lagrange đúng không các bạn? Đúng rồi, chính xác rất nhiều bạn đã nhớ được cái định lý này rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đó là các bạn sẽ lấy y đúng không ạ? Chúng ta chia cho y phẩy. Đó, thằng này người tôi gọi là thương này. Đúng không ạ? Và đây là gì? Là số dư. Và cái chúng ta cần quan tâm đó chính là quan tâm đến cái số dư đấy. Đúng chưa? Đó, đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đó chính là đường thẳng y bằng số dư đấy. Đây là người ta gọi là định lý do nhà bác học Lagrange phát minh ra. Nhá, nó định lý rất là tuyệt vời. Chúng ta không cần phải tìm điểm A để B đúng không? mà chúng ta chỉ chia thôi đó vậy chúng ta cùng chia nhé chia giống như ở lớp 8 luôn đó, chia cho buồn cười các bạn ơi đó x mũ 3 này cộng với 3x bình này cộng với 9x này đúng không cộng một này tất cả chia cho đạo hàm nó chia cho phẩy đây thằng nào trừ 3x bình này đúng không cộng với 6x này và cộng với gì cộng với 9 này đó, bây giờ chúng ta chia thôi nhá cái này chia cái này đúng bằng 1 phần 3 x không nhân đạo ngược lên chúng ta có trừ x mũ 3 cộng mấy nào chỗ này là chúng ta có cộng 2x bình à chả đẹp rồi 2x bình đúng không cộng 3x ok sau đó chúng ta đặt phép trừ đây đó thì thằng đầu yên nhiên là tiệt tô rồi đúng không nó sẽ còn là x bình cộng với 6x cộng 1 x bình cộng 6x và cộng 1 và chắc chắn vẫn tiếp tục chia nữa thì nó là bằng mấy các bạn trừ 1 phần 3 được chưa nhân tiếp lên nào chúng ta có x bình ok à, trừ 2x trừ 2x rất đẹp và và mấy trừ 3 chúng ta đặt phép trừ tiếp đúng không ạ và nó sẽ còn lại kết quả cuối cùng nó là bằng bao nhiêu đây 6 trừ đi trừ 2 là bằng 8 đúng không 8 và cộng với mấy các bạn cộng mấy cộng 4 đó, và đây chắc chắn không chia được nữa rồi không chia được nữa thì thằng này người ta là số dư vậy cái đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của chúng ta cần tìm đó chính là đường thẳng y bằng số dư đấy đúng không ạ đây là đường thẳng ab các bạn cần tìm đây các bạn thấy có vi diệu không đây ý rất là hay các bạn nhá đó và người ta hỏi là điểm nào sau đây thuộc thuộc cái bạn thay vào thôi Thì đáp án chuẩn là gì đây đáp án nào đây đáp án A đúng không ạ tức là nếu các bạn cho x bằng 1 vào 8 nhân 1 cộng 4 thì có đúng là bằng 12 không perfect luôn đó được chưa các bạn câu 27 xong nhá tiếp tục câu 28 28 nếu lốc của 3 bằng A thì lốc của 9.000 bằng bao nhiêu lốc của 9.000 thì các bạn nhớ thế này là là như nào 9.000 đúng không? Là bằng 9 nhân với 1.000. Thì rõ ràng các bạn tách ra thì cũng tách thành cộng không? Nhân thì các bạn tách thành cộng đúng không? Bằng lốc của 9 cộng với lốc của 1.000. Đó, đúng không ạ? Lốc của 9 thì bằng gì các bạn? 9 thì bằng 32. Các bạn trượt số 2 ra ngoài thì còn lại là lốc 3. Đúng không ạ? Còn lốc 1.000 thì hiển nhiên bằng 3 rồi. Đó, tóm lại chúng ta sẽ có bằng bao nhiêu đây? Lốc 3 thì đề bài thầy đang cho các bạn bằng A đúng không? Thằng này bằng A này. Vậy chúng ta sẽ có kết quả là bằng 2A cộng 3 đúng không đó, ờ, 2a cộng 3 đáp án nào đáp án A thôi đó khá nhẹ nhàng rồi đúng không xong nhé tiếp tục câu 29 29 các bạn cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B đúng chưa AB là bằng A căn 2 cạnh bên A phải bằng A căn 6 tìm diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho bằng bao nhiêu hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ <laughs> hay không Ờ, bài này thì rõ ràng các bạn không cần vẽ hình được rồi đúng không ạ? Bởi vì hình trụ mà ngoại tiếp hình lăng trụ nó sẽ có đường tròn đáy, nó sẽ là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC luôn. Có cùng chiều cao. Đúng không? Ờ, bài này không cần vẽ hình, bài này các bạn cố gắng tưởng tượng đi các bạn ơi, tưởng tượng đi. Đó, tưởng tượng đi các bạn, tập tưởng tượng cho quen đi các bạn. Hai chí bạn đã làm ra chưa? Tưởng tượng, bài này là bài mà khuyến khích không cần vẽ hình nữa các bạn. Đúng không? Hình trụ ngoại tiếp nhá nội tiếp là khác đấy ngoại tiếp là khác ngoại có nghĩa là hình trụ nó phải nằm ngoài đó được chưa thì làm sao thì các bạn nhớ là tam giác ABC vuông cân tại B có cạnh AB rồi đúng không AB là bằng cạnh góc vuông ấy à thế thì làm sao đây các bạn để ý vấn đề nó nằm chỗ như này này tam giác ABC đúng không ạ vuông cân tại đâu vuông cân tại B đó, đây là A đây đây là B đây đó thì cạnh AB của ta bằng A căn 2 đúng không thằng này cũng bằng A căn 2 này và chắc chắn là cạnh huyền của chúng ta bằng bằng 2A đúng chưa hình trụ ngoại tiếp tức là chúng ta sẽ biết rằng là à cái đường tròn đáy của chúng ta là đường tròn đi qua tất cả ba đỉnh của tam giác vuông này và bán kính nó sẽ là bằng một nửa cạnh AB thôi đúng không còn chiều cao thì hiển nhiên là bằng gì bằng chiều cao của lăng trụ thôi có tưởng tượng được không vậy tóm lại là diện tích xung quanh đúng không diện tích xung quanh thì các bạn có s xung quanh của trụ thì bằng chu vi đáy nhân được chiều cao đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Bằng 2 pi này, R mấy? R mấy? R của chúng ta đó là bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đó, đúng không ạ? Nó là bằng bằng A, tức là chúng ta có bằng A đây. Được chưa? Nhân với H là nhân với A căn 6 đây. Đó, rất dễ dàng và chúng ta có 2 pi A bình căn 6 đáp án đáp án C. Đúng không? Ok không ạ? Xong nhá, 29C đúng rồi, tiếp tục câu 30. 30 nào. Phương trình tiếp tuyến. Ai xả nhắc đến tiếp tuyến đây. Tiếp tuyến của một đồ thị hàm số phân thức bậc 1 trên 1. Đúng không? Tại một điểm M thì có dạng đó là y bằng kx cộng m nhỏ, kx cộng m nhỏ. Đó, biết tiếp tuyến tại m song song với đường thẳng này. Khi đó tổng k cộng m có giá trị bằng bao nhiêu? Đó, 30 nào, 30 ra đoán chưa? 30 30. 29C thì ok 29C rồi nhá. 30 các bạn ạ, 30 30. Phương trình tiếp tuyến đúng không ạ? Thực ra thì cái này là kiến thức mà các bạn đã được học từ lớp 11 rồi cơ. Đúng không? Phương trình tiếp tuyến nó chỉ là có một thôi, nó sẽ có dạng y bằng gì? Còn nhớ không? Y bằng gì? Y bằng f phẩy tại x0 đúng không? Nhân với x trừ x0 và và cộng y0. Đây là phương trình tiếp tuyến của mọi đồ thị hàm số chúng ta đều có một dạng như này thôi. Đó, đúng không? Tuy nhiên các bạn phải nhớ rằng trong bài này là hàm số phân thức bậc 1 trên 1 vậy chúng ta có y phẩy của thầy sẽ là bằng 2 cộng 14 là bằng 6 đúng không? 6 trên x cộng 1 tất cả bình. Y phẩy đấy các bạn. Đúng không? Đó, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý theo kiểu như sau. Tại m có dạng này này, đó, k cộng m biết tiếp tuyến tại m song song với đường thẳng, đường thẳng đến ta, tức là đường thẳng này này. Là đường thẳng tuyến đấy đúng không? Nó song song đường thẳng này. Hai đường thẳng song song với nhau thì có chung gì các bạn? Có chung hệ số góc. Đúng chưa? Và đường thẳng tiếp tuyến là thằng này nhá, nó là K. Bản chất nó cũng là bằng gì? F phẩy tại không đấy các bạn. Nó bằng với hệ số góc của cái này. Đó, đúng không? Và hệ số góc cái này các bạn chuyển về đổi dấu thì y bằng mấy nhỉ? Y bằng 3x trên 2 đúng không? Các bạn viết là y của chúng ta này là bằng 3 phần 2x. Đúng không? Cộng với 19 phần 2. Đó, đúng không? Chúng ta chuyển như này để làm gì? Để chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất đó là hai đường thẳng song song với nhau thì có chung hệ số góc thôi tức là hệ số góc của chúng bằng nhau hệ số góc thằng này là bằng k đúng không ạ nó là bằng f tại không và cũng chính là bằng 3 phần hai đó được chưa vậy chắc chắn chúng ta sẽ thay vào đây các bạn tìm x không thôi f tại không là hệ số góc vậy chúng ta có f tại không là gì đây y phải đấy nhá f tại không tức là mình thay x không vào y phải tức là bằng 6 trên x0 cộng 1 bình phương đúng không thì bằng bằng 3 phần 2 vậy chúng ta sẽ suy ra thấy x0 cộng 1 tất cả bình bằng bao nhiêu khoảng bao nhiêu các bạn <coughs> nhầm nhầm đấy 6 đến 2 12 này 12 chia cho 3 bằng 4 thôi đúng không thì kiểu gì mà chả có hai trường hợp một x0 cộng 1 bằng 2 hoặc x0 cộng 1 sẽ bằng bằng trừ 2 chúng ta sẽ có hai nghiệm x0 các bạn nhá đó là x0 bằng mấy x0 bằng uh, uh, 1 đúng không ạ và x0 bằng bằng mấy trừ 3 đúng chưa và tiền đấy không rồi các bạn chắc chắn tiền đấy không nhé đây cái phương trình tiếp tuyến thì các bạn nhớ rằng là chúng ta cần phải tìm ba đại lượng đúng không đây là cái số 1 này đây là cái số 2 và đây là cái số 3 cái số 1 f tại 0 thì bằng 3 phần 2 đây rồi đúng không? x0 thì các bạn vừa tìm đây rồi thế bây giờ mình phải tìm lại y0 nữa đúng không đó là với x0 của chúng ta bằng mấy với x0 của chúng ta sẽ bằng một thì các bạn thay vào đâu thay vào y này này đó, mình tìm y0 mấy các bạn các bạn nhầm đấy nhá một nào hai trừ 4 là trừ 2 trừ 2 chia 2 là bằng trừ 1 luôn Vậy cái phương trình tiếp tuyến của chúng ta đó là y bằng f phẩy tại 0 là bằng uh, à, 3 phần 2. Đúng không? Nhân x trừ 0 x trừ 1. Cộng y 0 là trừ cho 1 nữa. Và chúng ta sẽ được đó là y bằng 3 phần 2 x mà trừ cho mấy các bạn? Trừ cho mấy? À, uh, chỗ này tính xương xương nó là bằng mấy các bạn nhỉ? Trừ 1 đúng không? Trừ 3 phần 2 tức là trừ mấy? Trừ 5 phần 2. Đúng không? Một phương trình tiếp tuyến các bạn nhé ok không tiếp tục tiếp tục Đã chót làm thì các bạn làm chót làm luôn nhé còn thừa hiểu là các bạn biết rằng là cái cộng m thì k của chúng ta bằng 3 phần hai này đúng không? m của chúng ta là bằng trừ 5 phần hai. lấy hai thằng này cộng lại với nhau thì chắc chắn là bằng trừ một đáp án d rồi đúng không đó. thế nên là chúng ta phải phải làm nốt cho thầy cái thằng thứ hai đó là gì với không của chúng ta đang bằng trừ 3 thì mình sẽ tìm ra thầy y không bằng mấy tìm ra y không bằng mấy các bạn thay vào đâu thay vào đây trừ 3 nhân 2 là trừ 6, trừ 6, trừ 4 là trừ 10. Trừ 10 chia cho trừ 2 sẽ là bằng 5. Đó, vậy đường thẳng của chúng ta sẽ có dạng y bằng 3 phần 2x trừ 1. Đúng không ạ? Xin lỗi các bạn, cộng 3, xin lỗi các bạn, cộng 3. Đó, bởi vì x0 của ta khác rồi, đúng không ạ? x trừ y0 là x trừ đi trừ 3 là cộng 3 luôn, đúng không? Cộng y0 là cộng với 5. Đó, thì nó sẽ tương đương với y của chúng ta bằng 3 phần 2x này. Và mấy các bạn? 9 9 cộng với 10 là 19 luôn 19 phần 2 Đúng chưa? Đó, ok mà Tuy nhiên là các bạn nhớ cho thầy rằng là chúng ta sẽ dùng phương trình đầu thôi Còn phương trình sau là sai Mọi người biết tại sao sai không? Tại sao sai? 3 phần 2 cộng 19 phần 2 nó chung với đường thẳng này rồi Trong khi đó thì đề bài nó chỉ nói song song thôi Mình tìm ra trùng nào thì các bạn loại thầy phương trình thứ hai Tức là mình chỉ cần lấy một phương trình thôi Đó là phương trình phương trình trên là thỏa mãn các bạn nhá còn phương trình dưới thì mình sẽ loại đi đúng không bởi vì chung mất rồi đề bài hỏi song song mà đó, hiểu chưa hiểu chưa các bạn các bạn ơi nhá mình mặc dù mình tìm ra hai cái nhưng mà sẽ loại đi một cái đúng không 30 xong nhá câu 31 nào 31 31 đây 31 đáp án gì bất phương trình này có bao nhiêu nghiệm nguyên bao nhiêu nghiệm nguyên đúng không bài này dễ đòi giải luôn các bạn ơi đó, giải luôn giải luôn nào đáp án gì đây bao nhiêu nghiệm nguyên thì giải bình thường nữa thôi tương đương này bất phương trình đúng không chúng ta chuyển nó về một hệ hệ bất phương trình luôn đương nhiên là loga thì nó phải có điều kiện kèm theo nếu như bạn nào nhầm được tốt chúng ta nhầm luôn này x cộng 7 dương thì x nó phải lớn hơn trừ 7 x cộng 1 dương thì x nó phải lớn trừ 1 đúng chưa loga cơ số 4 đây loga cơ số 2 thì mình sẽ bình phương thằng này lên thôi tức là mình sẽ được loga cơ số 4 của x cộng 7 ok để nguyên như thế làm sao lớn mấy Loga cơ số 2 của x cộng 1 thì các bạn bình phương cả trên và cả dưới nó sẽ là loga cơ số 4 của x cộng 1 bình phương. Đúng chưa? Thì mình tương đương với gì? x sẽ lớn trừ 7, x lớn trừ 1 thì mình lấy một cái thôi, lớn trừ 1 này. Đúng không? Cơ số 4 thì nó lớn 1 thì các bạn giữ nguyên dấu thôi. x cộng 7 lớn hơn x cộng 1 tất cả bình. Đúng không? Hay là chính xác x cộng 1 tất cả bình luôn. Là x bình này, cộng 2x cộng 1. Đúng không? Nó sẽ làm sao? Bé đến x cộng 7 đó thực ra thì nếu viết x cộng 7 lớn thì chả khác gì nhau cả để đổi lại cho các bạn dễ nhìn thôi nhá tương đương với x nó sẽ bén trừ một này đúng không ạ lớn trừ một đã cái này x bình này cộng 2x cộng x là còn cộng x cộng 1 trừ 7 là còn trừ 6 bén không đó, được chưa các bạn các bạn giải phương trình dưới xem nào tương đương với sin nào x lớn hơn trừ 1 này cái phương trình dưới các bạn giải thầy xem bằng bao nhiêu các bạn 1 922 đúng không ạ? 1 bằng 1 bằng và trừ 6 bằng 2 và trừ 3. 2 và trừ 3 thì x của chúng ta như thế nào các bạn? Nó nằm trong khoảng lớn hơn trừ 3 của n2. Đúng chưa? Đó, sau đó thì mình tìm tập giao thôi. Tập giao nó chính là khoảng chung của hai nghiệm này là bằng bao nhiêu nhỉ? Lớn trừ 1 và lớn trừ 3 thì chắc chắn chúng ta chọn lớn trừ 1 rồi đúng không? Đó và bèn 2. Đó, mình đếm xem có bao nhiêu số nguyên các bạn nhỉ? X của chúng ta sẽ bằng 0 à, và 1. Tức là chúng ta có mấy giá trị? hai giá trị nguyên đúng không? Thế đáp án là gì? Đáp án D. Có một số bạn comment 31C là sai rồi bạn nhá, 31 là đáp án D. Đúng ạ. Hãy chả có bạn comment cả cả A nữa cơ. A là sai rồi các bạn, A là sai rồi, sai là toang rồi, chết rồi. Thiếu điều kiện khoanh C. Đúng không? Ui giời ơi, điều kiện là toang rồi các bạn nhá. Tất cả những bài toán là liên quan đến bất phương trình hoặc phương trình Loga thì mọi người phải đặt điều kiện trước. Có thể là từ một phương trình đúng không ạ? Từ một bất phương trình các bạn chuyển về hệ luôn tức là chúng ta vừa giải vừa kết hợp nghiệm thì đó là cách nhanh nhất đó nhưng mà không bao giờ quên đâu các bạn quên là toang đấy nhá được chưa tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 32 cho hàm số đây khẳng định nào sau đây sai sai sai khẳng định sai các bạn đó. bạn nào làm được câu 32 nhanh không câu 32 này thì chắc là nhiều bạn cũng tắt điện ở đây đúng không <laughs> câu 32 là giống đề thi chính thức của bộ năm 2017 giống về dạng đúng không trong cái đó thì thầy đã chế ra đề cho các bạn rồi đó được chưa được chưa đáp án nào đây là bạn nào đây ba hai ba hai hai ba hai đọc kỹ đề nhá tin là rất là nhiều bạn uh, thiểu số thôi mới làm được bài này nó không khó nhưng mà nó khá khoai đấy các bạn nhá để làm được nhanh bài này nó có nghệ thuật đấy các bạn được chưa ai trả nhiều bạn ra D nhỉ ok bạn phạm thùy linh ra D à em bói bài ra D à bạn linh linh cũng ra D đúng không nhiều bạn có vẻ rằng là comment theo phong trào đúng không thực ra thấy biết là các bạn chưa làm ra nhưng mà nhiều bạn nhìn thấy comment của các bạn ừ, rồi mình cũng comment theo đúng không gọi là chặt cua thì chặt cua tập thể thôi cái gì mà căng đúng không à, thấy biết rồi đúng không? thầy đẻ là các bạn mà <laughs> nào bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm chi tiết bài này này Đầu tiên là thầy sẽ dạy cho các bạn cách làm tự luận trước nhé. Đó, cách làm tự luận trước, đúng không? Để cho các bạn biết là câu nào đúng, câu nào sai như sau. Cho hàm số y bằng thằng này, y là fx các bạn nhé. Y là fx đúng không? Tóm lại fx của chúng ta nó sẽ là lớn hơn chẳng hạn, bằng luôn. 3 mũ x bình, đúng không? Nhân với 4 mũ x chẳng hạn. Và tất cả những phương trình này thì các bạn để ý rằng nó đều giải phương trình fx lớn hơn 9. fx lớn 9 có nghĩa là 3 mũ x bình nhân với 4x của chúng ta sẽ lớn hơn 9. Được chưa? Đó. Thế thì làm sao để các bạn biết được bốn đáp án này thằng nào sai, thằng nào đúng? Thì chúng ta sẽ có một phương pháp người tựa là phương pháp logarit hóa các bạn. Tức là chúng ta có quyền logarit cả hai vế của một phương trình và bất phương trình. Đó, để cho cho cùng một cơ số. Tuy nhiên khi mà nhắc đến bất phương trình thì chúng ta phải xem xem là cơ số đấy nó thuộc loại nào để các bạn giữ nguyên dấu hay là đảo. Được chưa? đó đây các bạn nhìn thấy không đây là len có nghĩa cơ số 3 này à, lực cơ số e này đây là loga cơ số 2 này đây là loga cơ số 3 này đây là lốc này có nghĩa là cơ số 10 bốn đáp án này đều là bốn cơ số khác nhau đúng không ạ và thầy sẽ thử cho các bạn một cách đó là dàn ra đáp án a đó là chúng ta len cả hai vế nhá thầy sẽ thử cho bạn một cái này đây là phương trình gốc các bạn này hiểu chưa đây là phương trình gốc và chúng ta có quyền loga bất kể một cơ số nào. Người ta gọi là phương pháp logarit hóa. Được chưa? Phương pháp này nó rất hay các bạn nhé. Logarit hóa. Đó, tức là chúng ta có quyền loga cả hai vế của phương trình lên đúng không? Đây là giả sử len nhé. Len có nghĩa là len cả vế trái đi. Thì làm sao? Lớn len của vế phải. Len của vế trái là gì? Là len của 3 mũi bình. Nhân với 4 mũi đủ chưa? Lớn 9 thì nó là lớn hơn len của 9 thôi. Anh thấy không ạ? Người ta gọi là len cả hai vế của phương trình. Thì làm sao? Mình tương đương thôi. Len của ba mũi bình thì các bạn nhớ rằng đây là dấu nhân này thì rõ ràng là mình tách thành cộng đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có đó là len của ba mũi bình cộng với gì các bạn? Len của bốn mũi Đúng không? Là bốn mũi x đây. À, lớn hơn len 9. Đúng chưa? các bạn thấy len của ba mũi bình là gì? Là bằng x bình đúng không? Các bạn trượt số x bình này ra ngoài, x bình nhân len 3. Và cộng với gì các bạn? x nhân len 4. Được chưa? Lớn len 9, len 9 của chúng ta có đúng bằng 2 len 3. Đó, các bạn thấy y gì các bạn? Y xì đây là đáp án nào? Đó. Hiểu không? Hiểu chưa các bạn? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó là đáp án A thôi, đúng không? Và tương tự như thế thì chúng ta có quyền gì? Ví dụ đây, nhìn đáp án này. Đây là loga cơ số 2 đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ logarit cả hai vế của phương trình này, của bất phương trình này cho cơ số 2. Đây như thế, Logarit cả hai vế của bất phân chia cơ, cơ số 3. Còn thằng này là lốc cả hai vế cho cơ số 10. Đúng không? Đó, nhưng mà nhiều bạn nói là đáp án D sai. Thì bây giờ thầy thử cho bạn xem liệu đáp án D đúng hay sai bằng cách là các bạn nhìn thấy không? Đây là lốc đúng không? Đây là lốc có nghĩa là chúng ta lốc cả hai vế của phương trình này cho cơ số 10. Vậy thầy sẽ có các bạn như sau. Đây. Nhá. Lốc vế trái bằng gì các bạn? Lốc vế trái lớn lốc vế phải. Lốc vế trái là lốc của gì? Là 3 mũ x bình Đúng chưa? Nhân với 4 muix. Đó, cẩn thận nhá. Nhân nhá, nhân nhân nhân. Lớn hơn 9 tức là lớn hơn lốc của 9. Và mọi người phải hiểu là chúng ta đang làm cái gì đây? Chúng ta đang logarit hóa cả hai vế của bất phương trình cho cơ số 10. Người ta gọi là lốc cả hai vế. Mọi người hiểu chưa? Mà câu này các bạn nhớ rõ ràng là nó sẽ có trong đề thi của bộ đấy các bạn nhé. Phải cẩn thận đấy. Nhưng mà mình phải hiểu bản chất đúng không? Lốc cả vế trái bằng ờ, gì các bạn? lớn lốc của vế phải mà lốc của nhân thì mình cũng tương tự như các bài bên này thì nó đều tách thành cộng là lốc của gì lốc của 3 mũi bình đúng không? cộng với gì gọi bạn lốc của 4 mũi lớn hơn 9 lốc của 9 đó được chưa Rồi sau đó thì mình tương đương thôi tương đương này đây trượt x bình ra ngoài đúng không thì có đúng là x bình nhân log 3 không trượt x ra ngoài đúng không thì bằng x cộng x nhân với log của gì các bạn? Log của 4 sẽ lớn hơn gì? Log của 9. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ so sánh xem thằng này với thằng đáp án D đúng hay sai. Sai lòi mắt ra còn gì nữa. bạn biết sai đâu không? Đây là 2x. Là sai mà phải là x bình nữa. Đúng không? X bình thì mới đúng. Các bạn thấy không ạ? Nó na ná rất là na ná nhau. Đó, nhưng nó vẫn là sai là sai. Đây là 2x này. Đúng không? Đây là x bình cơ. X bình mới đúng. Đúng không ạ? Vì người ta chọn đáp án sai thì chúng ta chọn quyền chọn đáp án D luôn. Các bạn nhớ chưa? Ok không? Đó. Tuy nhiên là nhiều bạn hỏi thế đáp án B đáp án C là gì? Mình hoàn toàn mình hiểu rằng là chúng ta đang làm cái gì. Tất cả bốn đáp án này đều được gọi là phương pháp logarit hóa. Đúng không ạ? Thầy chứng minh cho bạn đáp án A vừa đúng như xì luôn. Thầy chứng minh các bạn đáp án D tại sao nó sai. Và tương tự để có được đáp án B và để có đáp án C, chúng ta cũng sẽ dùng phương pháp logarit hóa đấy. Và cụ thể ở đáp án B, các bạn nhìn thấy cơ số 2 đây không? tức là chúng ta logarit cả hai vế của phương trình này bất phương trình này cho cơ số 2 thì nó ra được đúng đáp án B tương tự đúng không còn thằng đáp án C thì các bạn thấy cơ số 3 đây không đó nhìn vào cơ số đấy thì chúng ta sẽ biết rằng à mình đang logarit hóa theo cơ số nào dựa kết quả này này đó các bạn nhớ chưa thì về nhà các bạn có thể làm ra đáp án B đúng không làm ra đáp án C được chưa các bạn đó là câu số 32 nhá tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 33 33 các bạn ba ba làm ăn gì đây ba ba nào cứu em nguyên hàm thầy ơi à <laughs> hôm sau thầy sẽ cứu các bạn nhá nguyên hàm thì mới học có một buổi thôi các bạn đừng có vội nhá vội vội vàng vàng là toang đấy đó cứ bình tĩnh thôi đúng học đến đâu các bạn chắc đến đấy là được những bạn mà cầm đèn chạy chiếc ô tô thì chắc gì các bạn đã được điểm cao đúng không thay vì như thế thì mình cứ học chậm mà bền vững mà chắc chắn là được nhá ba ba nào cho hình lập phương ai trả lập phương có cạnh bằng a tìm diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương. Đó, và mọi người nhớ là mặt cầu ngoại tiếp là mặt ngoại, mặt cầu của chúng ta nó phải nằm ở ngoài. Tức là nó đi qua tất cả các đỉnh của hình lập phương đấy. Nó khác với nội tiếp nha nội tiếp nó lại nằm phía trong. Đúng không ạ? Tuy nhiên bài này nó dễ ở chỗ là mình không cần phải hình đâu, mình chỉ cần biết rằng là à bán kính luôn luôn lấy độ dài đường chéo mà chia đôi. Đúng chưa? Độ dài đường chéo của một hình lập phương thì nó là lấy một cạnh và nhân căn 3. Tức là trong bài này bằng A căn 3 trên 2. Đó, đơn giản không ạ? Cạnh bằng A này. Đúng không? Chéo bằng A căn 3. Đúng chưa? Vậy tìm diện tích thì các bạn sẽ biết ngay S của chúng ta bằng 4 pi r bình. Tức là các bạn lấy 4 pi này nhân thằng này bình phương lên là bằng 3 bình trên 4, 3 A bình trên 4. Tức là bằng mấy các bạn? 3 pi A bình. Đúng không ạ? Đáp án đáp án B. Đó, câu 3 đáp án B nhá. Được chưa? Sau như bạn chọn comment đáp án D rồi như B đây là sai rồi các bạn ạ đây là sai bạn Nguyễn Trọng Hải này bạn Ngộ Thị Đỗ Thị Ngọc Hân này đúng không ai à, chả à quên Đỗ thì uh, ờ, Nguyễn Trọng Hải là đúng rồi à, là sai rồi bạn Đỗ Ngọc Hân thì mới là bạn Toang thôi nhá bài này bài tìm diện tích không phải tìm thể tích đâu nhá các bạn cứ comment cả 4 phần 3 vào là sai đấy các bạn phải chú ý tính cho cẩn thận vào được chưa? 33 xong nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu 34. 34 đây đó được chưa các bạn 34 nào 34 độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức này trong đó x của chúng ta là liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân x được tính bằng miligam và x của chúng ta thuộc đoạn từ 0 đến 30 liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất là đó, giảm nhiều nhất là đáp án gì các bạn câu này thì các bạn nhìn thấy đề là một bài toán thực tế tuy nhiên khi đọc các bài toán thực tế thì chúng ta cần chú ý đến gì đến các số liệu đúng không? Đây. Đó, đây đây đây chính là fx đây. Người ta cho bạn một phương trình đúng không? Một hàm số. À, trong đó x là gì? Là liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân. Đúng không? Và fx là gì? fx là độ giảm huyết áp của một bệnh nhân đấy. Và đề bài đang yêu cầu là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất. Huyện huyết áp giảm nhiều nhất đó là fx của chúng ta mắc các bạn nha đó ờ. hiểu không phải min đâu bạn nhé giảm không phải nhiều bạn đọc nhầm lời các bạn toang đấy các bạn được chưa sai đấy bởi vì độ giảm huyết áp là chúng ta có công thức là fx và độ giảm fx nhiều nhất tức là fx của chúng ta phải là mắc đồng ý không ạ và chúng ta cần tìm liều lượng thuốc tức là chúng ta cần tìm gì tìm x đúng không ạ tìm x để fx của chúng ta mắc đó các bạn đọc đề chưa hiểu đề không đó, hiểu đề chưa sau đó thì việc còn lại là gì là máy tính sẽ lo đúng không ạ x của chúng ta thuộc đoạn từ 0 đến 30 thì máy tính sẽ bấm thôi các bạn bấm máy tính như sau đây bấm gì bấm 18 đúng không x bình trên 40 ok x bình này chia cho 40 tất cả đem nhân với 30 trừ x ok đóng ngoặc lại x của chúng ta thuộc 0 đến 30 đúng không không bằng 30 bằng bước nhảy 1 bằng đó, đúng rồi chúng ta tìm min nhá à mắc nhá mắc mắc mắc mắc bao nhiêu đây đây ui sổ nhiều lắm các bạn 50 này 87 64 78 ui giời nhiều quá nhỉ 100 này ui giời 100 100 100 100 đây các bạn nhìn thấy 100 không và nhìn bên cột FX thì rõ ràng là 100 này là mắc thôi nhưng cái chúng ta cần thêm thằng này này 20 đây này, này đúng không ạ máy tính nó sẽ lo cho các bạn vậy chúng ta chọn đáp án gì đáp án D đó được chưa các bạn hiểu không hiểu chưa hiểu chưa các bạn bảo là B à à thử xem nào xem là còn lớn hơn 100 không các bạn 100 làm sao lớn hơn được 30 nó chỉ bằng gì các bạn không rồi sai rồi các bạn nếu như bằng không là sai đấy các bạn nhé đáp án là đáp án D tại sao bởi vì mọi người bữa là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất giảm nhiều nhất đó là gì đó là epic của chúng ta mắc được chưa có nhiều bạn đọc không kỹ đề nhiều bạn đọc không kỹ đề thì các bạn cứ tưởng là min là sai độ giảm huyết áp không phải là là min đâu đúng không ạ giảm nhiều nhất thằng này độ giảm huyết áp này đúng không? để nhiều nhất thì nó là phải là mắc nhớ chưa nhiều bạn cứ ảo tưởng sức mạnh đúng không ờ, tưởng là chọn B là sai đấy các bạn nhá mặc dù đề nó dễ thôi mày tính nó lo cho các bạn được nhưng mà chúng ta chủ quan hoặc là các bạn đọc đề một cách rất hời hợt thì nó cũng sẽ rất dễ bị sai đúng chưa Đó, tiếp tục câu 35 35 là câu hay này được chưa các bạn ok tiếp tục nào chúng ta sẽ xử lý câu 35 nào hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ làm 35 câu nhé đó đúng không ạ <clears throat> là câu cuối cùng sau đó thì tiếp tục là đến ờ, tầm chủ nhật thì thầy lại tiếp tục chữa cho các bạn đúng không nhỉ ngày mai thứ bảy ngày mai thứ bảy là chúng ta học trong nhóm này ngày mai trong khóa học của chúng ta sẽ học bài gì nhỉ thầy quên mất rồi nhỉ bài về uh, gì nhỉ bài số 8 ấy bài số 8 hình nón ấy đúng mắc min của cái gì đấy các bạn có nhớ chủ nhật đúng không chủ nhật thì thầy tiếp tục chữa cho các bạn được chưa nào có 35 các bạn đọc 35 35 35 35 D à 35 bạn làm ra được không 35 này thầy nói thật mấy cái bài này chúng ta nên dùng caso được à, ờ, thấy kinh không 35 thì có thể bấm máy tính đấy các bạn nhưng nhiều bạn không biết cách bấm máy tính đâu đúng không con này thì thầy tin là nếu như mà làm tay thì nó hơi dài đấy các bạn ạ làm tay thì hơi dài đấy đúng không <laughs> dùng nhân liên hợp ạ à? thôi thì cứ làm tay cho bạn nhưng mà làm casio thì người ta lại buồn cười lắm bài này bài dễ mà đúng không hay làm cả bạn cả hai cách nhá làm cho các bạn hải cả, cả hai cách đúng không <laughs> làm tay trước đi casio sau hay làm casio trước nhỉ các bạn thích làm cái cách nào trước các bạn nhân liên hợp liên hợp sai rồi các bạn ơi sai rồi nói thật với các bạn ít bạn làm làm tay lắm đấy chẳng qua các bạn đoán ra thôi đúng không hoặc là các bạn thử thôi nhưng thầy sẽ làm cho bạn cả hai cái đúng không nếu làm bằng caso thì bản chất là chúng ta bấm table. Đó, thầy thử cho bạn đây. Đúng không? Chúng ta bấm gì? Bấm 18. Bản chất là nó cũng là bảng giá trị thôi. Đây là bất phương trình đúng không? Thì mình chỗ này 18 các bạn chuyển sang bên tay trái thôi thì là trừ 18 đúng không? Thì ta có x bình này. Cộng x này. Đúng chưa? Cộng 6x, 6 nhân với căn bậc 2 của x cộng 2. Ok, x cộng 2 đây. Và đương nhiên là thằng này 18 đúng không? Chúng ta chuyển sang bên tay trái thì có đúng là trừ 18 không? Sau đó bấm bằng thôi. Nhớ cho thầy một điều này Thâm tâm của mình luôn luôn biết được thằng này là có điều kiện xác định Là có chiều căn Đúng không? Đó, có chiều theo căn Có chiều theo căn có nghĩa là cái thằng x cộng 2 này Điều kiện xác định của chúng ta chắc chắn đó là x cộng 2 phải Phải lớn bằng không Tương đương với x sẽ lớn bằng trừ 2 Đó Các bạn nhớ chưa? Lớn hơn bằng trừ 2 Vì thế đáp án này các bạn loại luôn này Đúng không Nó chỉ lớn bằng trừ 2 thôi Thế nên ấy, chúng ta sẽ bấm từ trừ 2 cho đến mấy các bạn? Cho đến mấy? Cho đến tầm khoảng uh, à, 10 đi, đúng không? Bước nhảy các bạn cho 0,5 chẳng hạn. Đó. Được chưa? Để làm gì? Bởi vì bản chất của fx nó chính là một bảng giá trị. Và chúng ta sẽ xem rằng là với x của chúng ta chạy từ trừ 2 cho đến 10 xem giá trị của chúng ta nó sẽ thằng nào nó bén không. Đúng không? Chúng ta chuyển trừ 18 sang bên này nó chính là nó sẽ là, là thành bén không. Đúng không ạ? Bây giờ các bạn kiểm tra bên fx này. Thằng này bén không không? Đúng bán không đúng không? Bán không này. Đó, vẫn bán không nhá. Đấy, nhưng mà đến các bạn thấy hai không? Hai của chúng ta nó đúng bằng không luôn. Đúng không? Từ hai trở lên. Đúng không? X nó lớn hai một phát này, x nó lớn hai thì fx của chúng ta nó lớn không mất rồi. Đấy, đúng không? Tức là ý nghĩa của chúng ta các bạn quét table để mình tìm cái giá trị của chúng ta. Bẻ không thì mình gióng sang bên cột x thì mình sẽ suy ra ngay và luôn trong vòng tầm một nốt nhạc đó là x nó sẽ thuộc khoảng đúng không từ trừ 2 đến 2 bởi vì hai là thằng là mắc rồi đây đúng không x bằng 2 thì fx bằng không nhưng chỗ này không có bằng đó nó bé không thôi đúng không ạ thì suy ra chỗ này cũng không có bằng thôi đúng chưa đó và x bằng trừ hai được không x bằng trừ hai các bạn nhìn thấy là đây trừ hai nó bằng trừ 16 nó vẫn âm đúng không vì thế đáp án đúng của chúng ta đó là nửa khoảng từ trừ 2 đến 2 các bạn hiểu chưa đó là cách dùng caso bản chất các bạn nhé nhớ có thầy bản chất là cái gì bản chất mấy cái bài giải bất phương trình này đó là chúng ta quét table đúng không ạ quét table đấy đúng không table để làm gì để chúng ta so sánh giá trị của x và giá trị của fx đúng không chúng ta chuyển 18 sang bên này thì toàn bộ hàm số của chúng ta sẽ âm và chúng ta sẽ nhìn xem là nó âm khi x bằng những giá trị nào để chúng ta đối chiếu kết quả này, này. đó chính là cách các bạn sử dụng Casio đúng không nhưng nếu làm bằng tay nó là đẳng cấp này bạn đã làm bằng tay bài này không giải là luôn ý kinh không giải là luôn cơ <laughs> thực ra cái phương pháp này thì thầy cũng đã dạy cho bạn rồi các bạn đừng có nhớ rằng là lớp kiểu bình phương các bạn nhé lớp 12 không làm kiểu đấy đâu bây giờ chúng ta học lớp 12 rồi thì thầy sẽ dạy cho bạn một cách lớp 12 này mà làm bằng tay ra được nhá đó là chúng ta sẽ khảo sát hàm phố bên tay gì các bạn học sát hàm gì hàm bên tay tay trái đúng không ạ chúng ta chú ý này được chưa nghe này nghe thầy giải với các bạn bằng tay này tay nhá tay nhá đầu tiên đầu tiên này đầu tiên là gì à đầu tiên luôn luôn có điều kiện xác định đúng không ạ x nó lớn bằng gì các bạn lớn bằng trừ hai nhá chắc chắn rồi đó đúng không tiếp tục tiếp tục chúng ta xét cho thầy cái hàm số này xét cho thầy cái hàm số gì xét cho thầy cái thằng uh, hàm số đó là vế bên tay trái của chúng ta các bạn đặt đó là hàm số y bằng fx chẳng hạn đúng không fx của chúng ta sẽ bằng x bình cộng x đó, và cộng với 6 nhân căn của x cộng 2 các bạn thấy có nhận xét về hàm số này không các bạn có nhận xét gì về hàm số này không chắc là không rồi đúng không chắc là không rồi đặt đặt chúng làm được đâu bạn này đố các bạn làm bằng tay được đấy <laughs> để tay cơ đúng không các bạn có nhận xét về hàm số này không? Thằng này đạo hàm là 2 cộng 1 cộng với 6 đúng không? U phẩy trên 2 căn U. Tóm lại các bạn tính đạo hàm ra thì chúng ta sẽ nhận xét một điều rằng là như sau. Nào, y phẩy bằng f x bằng 2x cộng 1 đúng không? Cộng với 6 6 gì? Ờ, căn U là bằng U phẩy trên 2 căn U. Tóm lại bằng 6 chia cho 2 là bằng 3 luôn. Đó, thầy tính nhầm nhá. 6 chia 2 bằng 3 nhá. 3 trên căn của x cộng 2. Ờ. đẹp trai không Thế làm sao với x của chúng ta lớn bằng trừ hai thì chúng ta sẽ suy ra thằng này nó sẽ luôn luôn gì luôn luôn dương với mọi x lớn hơn gì các bạn lớn hơn bằng trừ hai tức là thuộc nửa khoảng từ trừ hai đến dương vô cùng đúng chưa đúng chưa luôn là dương thì làm sao thì chứng tỏ hàm số fx của chúng ta người ta gọi là luôn luôn đồng biến gọi là đơn điệu đúng không? luôn luôn đơn điệu Thế thì cái phương trình này này Phương trình này, bất phương trình này nó tương đương với gì? Thầy gọi là một nhá, một tương đương với gì? Vế bên tay trái của chúng ta thì chúng ta gọi đó là Fx. Đúng không? Bé 18. Và thằng 18 này có một điều rất đặc biệt này, chắc chắn số 18 này phải là đặc biệt. Nếu như bạn nó nhìn là nhanh, bản chất của 18 này đó chính là F tại 2. Đấy, các bạn thấy đỉnh không? Tức là làm sao? Các bạn thay hai vào đây. Thay hai vào đây đó hai bình bùng bong bốn không cộng 2 là 6 đúng không tiếp tục thay hai ở đây 2 cộng 2 bằng 4 căn 4 là bằng 2 tóm lại là 6 cộng với 12 đúng bằng 18 và vì hàm số fx của chúng ta là hàm số luôn luôn đơn điệu thế nên đây được gọi là tính chất của hàm đặc trưng chúng ta sẽ suy ra ngay và luôn trong vòng một nốt nhạc fx bé n f tại 2 khi x bé 2 tức là cái lõi của chúng sẽ bé nhau đó. Ờ, các thấy đẳng cấp không? Đúng không ạ? x nó sẽ bé 2. Và kết hợp điều kiện xác định đúng không ạ? x lớn trừ hai thì chúng ta suy ra kết luận cuối cùng đó là x của chúng ta sẽ lớn bằng trừ hai và bé hai Đó là cách làm bằng tay của chúng ta giải quyết các bài toán như thế này thì dùng hàm đặc con nhà bà Trưng. Đó, hay không các bạn? Hay không? Đấy, đúng không? Rất đơn giản thôi, cũng đơn giản nhưng các bạn đừng bao giờ ảo tưởng đến chuyện bình phương nhỉ khó lắm các bạn đây là cách làm nhanh nhất mà làm bằng tay rồi lớp 12 ấy, còn cũng phải là lớp 10 em bình phương chuyển với đổi dấu ra thì thầy không thích đấy bởi vì cách đấy là cách nó làm theo kiểu lớp 10 rồi ở lớp 12 chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều những cái phần liên quan đến hàm đặc trưng đúng không đó ok chưa các bạn ok chưa rồi đến chủ nhật thì chúng ta sẽ tựa tiếp cái thằng này các bạn nhé tựa tiếp các bạn à, nhớ là lấy file đề ra các bạn làm trước đi và ngày mai ngày mai thứ bảy thì chúng ta sẽ học hình ở trong khóa học của chúng ta các bạn nhé đó, được chưa các bạn? Mọi người nhớ lịch học chưa? Mọi người ơi, mọi người ơi, các em đã nhớ lịch học chưa? Uh, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi hình và thầy sẽ dạy cho các bạn về nón trụ cầu và ngày mai sẽ là bài toán số 8 đúng không? Người gọi là cực trị trong nón trụ cầu thì phải. Đó, các em nhớ vào trong khóa học của chúng ta thì chúng ta lấy file đề ra đúng không các bạn? Tham khảo trước để ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học các bạn nhé. Đó, được chưa? Quá hay thầy ơi, ok, quá hay là còn gì nữa đúng không? <laughs> nhớ lịch học các bạn nhé, nhớ lịch học đấy. Đúng không? Những bạn nào hiện tại mà chúng ta chưa ở trong khoa học thì các bạn có thể đăng ký à, bằng cách là mình có thể nhắn tin vào fanpage hôm nay không biết bao nhiêu thành viên à để thầy à, xem xem nào. Đây, ui rồi hôm nay là uh, hơi hơi chói các bạn, hơi hơi chói để thầy giảm ánh sáng lên một chút nhé. Đó, đây là khóa của chúng ta đúng không? Và ngày mai thì thầy sẽ dạy hình cho bạn trong khóa này. Hiện tại thì 8.550 thành viên rồi. Đó, đẹp trai không? Quá đẹp trai đúng không? Ngày mai thì mình sẽ học trong khóa này là khóa chuyên đề. Còn nếu như mà luyện đề thì chúng ta lại học trong khóa này cơ. Đó, mọi người nhớ tham gia cho thầy nhé đây đây đây đây đây đó đúng chưa các bạn đây là khóa luyện đề của chúng ta đây là khóa học các bạn nhé thế nên là những bạn nào đăng ký thì chúng ta mới được vào còn những bạn nào không đăng ký thì các bạn cũng đừng nên yêu cầu đúng không yêu cầu thầy để mất công xóa được chưa đây là khóa học của chúng ta bạn nào mà chúng ta muốn đăng ký một khóa luyện đề hoặc là chúng ta muốn đăng ký một khóa chuyên đề gì đấy để chúng ta học với thầy cho nó đầy đủ đúng không cho nó bài bản và chi tiết nó sẽ hiệu quả rất là nhiều kiến thức của các bạn sẽ được nhập vào nó phong phú hơn đúng không đó có cái lộ trình rõ ràng thì các bạn có thể inbox cho fanpage để chúng ta sẽ được nhận sự tư vấn nhá ok chưa rồi uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong khoa của chúng ta vào tối ngày mai bye bye cảm ơn các em rất là nhiều